baby baby hết sức lòng nếu như một câu nói có thể khiến anh vui nếu em làm như thế chúng em có hâm không điên điên điên lắm anh dễ thương giây phút em gặp anh là em biết em si tình tình tình tình tang tang tình tang tình tình tình tang tang tang What the hell? <laughs> gặp cái lobby này thì em tú đi sợ lobby này được điên à cuối mùa thì không ai chơi à hello hải đăng nhé hello mọi người nhá anh ơi đăng ký người ủng hộ như nào thế à thế thôi cứ anh ơi thôi mình cứ tưởng là mình đang đánh nhầm nick chứ ai ngờ là mình đánh nick mình à mà lại gặp lobby này à, bịp nhờ hello Jin nhá anh tú giải cứu em tại có thủ 800 lên một k đi à nghe khó vậy nghe khó vậy hello khiêm vũ minh nhá hello quang lê nhá anh tú có vẻ lúc nào cũng lạnh nhỉ lạnh lắm nam bom ạ thật không nhưng mà kiểu anh ấy bình thường mọi người nóng là anh sẽ lạnh còn bình thường mọi người lạnh là anh nóng kiểu cơ thể của anh nó bị gì ấy, nó hơi bị ngược cái này không phải là không phải là nói trêu nhưng mà thật kiểu mỗi lần mọi người kiểu nóng ấy là anh lạnh còn mỗi lần mà mọi người lạnh thì anh nóng nó cứ bị sao sao ấy lúc mà anh mặc áo khoác đi ra ngoài đường ấy thì xung quanh anh thì không ai mặc áo khoác cả còn khi mà gọi là xung quanh mặc áo khoác ấy thì anh lại không mặc áo nên nó hơi lạ lạ hello nguyễn đăng dũng nhá sao em không có nút đăng ký à sao em không có nút đăng ký à có mà chị yêu à con này không chắc là như vậy đi mình uh, kiểu cuối mùa ấy chơi nó cũng kiểu bị nhám nhở chả biết làm gì hết anh em ạ chơi nó nghịch nghịch cho nó hết nhá mai ra bản mới thì nói chung là chơi nó vui hơn kiểu chơi nó có nhiều cái để ờ, tò mò với cả tìm hiểu hơn blitz à Camille không? Camille là con này nhỉ? Thôi một xin nghỉ đi. Nhiều khi ra nhà phát minh cũng được. Đem vào nhà phát minh tạm vậy. Anh có tính test BBE không á? Mình phải có chứ, mình test chứ. Tại vì cơ bản là cuối mùa rồi chơi nó cũng hơi hơi nhàm á. Kiểu nó không có cái động lực gì hết. Chắc là lấy khổng lồ ấy nhở. Tiêu cứu thương thì ờ, chưa có con Senna hay là gì hết á. Lấy khổng lồ nhá. Khổng lồ thì đánh ngoại binh cho thích anh em ơi. Tại vì tí nữa trứng này hình như là sau rau đá là có rồi. Nên là tí nữa đánh ngoại binh cũng được. Cứ cho tướng vào đép đã nhá tóc như đuôi bò thế em mà ừ, tóc em tú bây giờ nó vàng vàng ở trong nó hơi ghê với cả nó bắt đầu dài dài ra rồi chắc là mấy hôm đó mình đi cắt thôi xong rồi mình ra mình kêu người ta sửa sửa kiểu gì trông nó đỡ gọi là đần tí đã <laughs> tóc như đuôi bò ừ. hello khắc hải nhá hello ten nhi nha người ta gọi là bị hâm đó em hả gọi là bị hâm á hâm nhưng mà sao chị vi chưa thấy cái kèo kia vậy chị vi có thực sự là nghiêm túc với em vậy lúc nào cũng hứa thế này thế kia xong rồi chả thấy đâu bịp gp à từ từ nhá cái khúc này mình phải eco á mình phải eco xong rồi tí mình drone á không có nhà phát minh không có gì cả nhớ anh em nhở chắc là mình cho con này vào đi rùa rùa hách được một đồng là đẹp nè cho vệ sĩ vào không bây giờ úp cấp thì có tỷ lệ đã được mid turn cơ nhưng mà bây giờ mình đang muốn eco tiền á để đến kết liễu ngon nhở nhiều cái để để suy nghĩ đấy bây giờ một là dốc đồ hai là gì gì đó hai là ngoại binh ở à, <laughs> quên mất ngoại binh hoặc là dốc đồ trận này nhá mình nghĩ là ngoại binh đi tại vì cơ bản là một trăm ba mươi lăm á tí nữa kiểu mình eco xong rồi mình zone á đánh năm ngoại binh luôn cũng được có quả trứng rất là đẹp á anh lại lạnh à anh lạnh mà tại vì trong phòng này bật máy lạnh với cả cũng quạt đấy thành ra hơi lạnh đã bảo rồi mỗi lần mọi người nóng thì anh lạnh còn mỗi người mọi người lạnh á, thì anh lại nóng nó hơi khác biệt một tí nhà này có hoa kỹ thành ra là chả đép được con nào luôn anh em ơi kiểu nó bị trâu á không giết được con nào luôn phế đấy cắt cua đi anh tú à cắt cua à? cắt cua là cái đầu mà ngắn ngắn đúng không mình thì nói chung là không hợp để tóc ngắn lắm với cả cơ bản là cắt tóc ngắn đấy mình thấy là kiểu phải cắt liên tục á thì trông nó đỡ đỡ đỡ đần còn mình kiểu để tóc gì trông nó cũng hơi hơi sao sao á từ từ nhá mình phải ê cô tiền á nhiều đôi quá chắc là mình ego tiền thôi mọi người ạ hai đôi này thật ra là nhìn nó cũng ngon đấy nhờ mình muốn đánh ngoại binh trận này hơn nên là bán đi anh em ạ bày đi để mười tiền nhá một là dốc đồ hai là ngoại binh thôi chơi nó sướng sửa thành quả đầu bóc ba đi anh ngày hết tuấn việt nhá quả đầu bóc ba à. quả đầu bóc ba là quả đầu mà ấy đúng không ừ, quả đầu bóc ba mình biết nhưng mà chắc là để kiểu đấy là chết luôn á cũng biết lựa giờ này của hà hello tuấn anh lựa giờ like à cơ bản là bây giờ tối like thì mọi người cũng like hết rồi xong rồi anh cũng gọi là nằm một chút xong rồi thấy cũng buồn buồn nên là lên like hôm nay chắc là like hơi sâu tuấn anh ạ không biết là tuấn anh có đi ngủ sớm không hello hạ văn thiên nhá hello dung trương nha nhưng chưa bao giờ em thấy anh nóng luôn á có <laughs> có nóng nhưng mà kiểu buổi tối đi ra đường lâu lâu anh cũng không mặc mà nhưng mà bây giờ lạnh thật không tin à cơ bản là hồi nãy thì không ai bật máy lạnh cả bây giờ bật máy lạnh rồi mà người anh bây giờ mà không bật quạt á không bật quạt chỉ vào người là người sẽ ra mồ hôi hứa kiểu ra mồ hôi là nó khó chịu lắm mồ hôi tay mồ hôi chân á kiểu dễ bị ra mồ hôi quá chưa ra con ngoại binh nào nhá mà bây giờ mình ở trên thì mình không nhặt đồ được cơ nên là hơi phế đấy để như vậy thì nói chung là lâu lâu con này rùa thì hách được một đồng khá là ok nên chắc là mình để như vậy đi anh em ạ nhà này có ngoại binh rồi à bốn ngoại binh rồi à căng vậy căng vậy nhờ mình cũng muốn có ngoại binh quá cái lobby này lobby cao thủ cơ để như nào đéo được một chết thì đẹp nhở vậy cố gắng đéo được một chết là đẹp á anh tú đẹp tóc sai bát đi à tóc sai bát đi à tóc sai bát mình à, hồi trước mình có để một lần rồi kiểu nó không hợp á kiểu tóc mình nói chung là mình để kiểu gì xong mình thấy cũng không hợp hết á để mỗi kiểu cắt cắt ngắn ngắn đi á xong rồi à, để mái xuống con gp này không có lên xạ yếu nhờ anh em nhở mà chắc là đét được một con chứ đúng không con vách này kiểu gì lên chiêu và đét được một con ui không lên chiêu được à cố lên ê bài như này mà không đét được chết nào nhở phúc lành này mất dậy đấy mình bị mất nhiều máu quá tí nữa làm cái hũ sâu nó hơi khó đấy em không nóng không lạnh mà bị thiếu em thì sao anh à suốt ngày cứ thiếu em kẻ thiếu anh thôi anh tú chịu á anh tú chịu tuấn anh ạ cười đi anh cống hiến đi à nhưng mà bây giờ phải tích tiền một lúc ấy xong rồi đến ra ra quái ấy. À. ra quái mình nào quả trứng này xong rồi mình rôn luôn cũng được mà mình đánh năm ngoại binh luôn chứ còn bây giờ rôn thì nó cũng thế à cũng là chỉ là ba ngoại binh thôi à mọi người đừng vội mọi người ơi vội là đi đấy mình xin được cái găng của cái kiếm thì đẹp găng đi <clears throat> làm cái găng nó dễ chơi bốn tiền rôn hai cái đi còn chờ gì nữa em mà không không rôn được rôn làm gì rôn làm gì rồi làm gì hai con gần na à hai con gần na ngon đấy nhở bây giờ không ấy cũng thọt chứ không tích được tiền nhỉ con vách thì nói chung là tanh được cũng ok hai gần na này con vách này mạnh lắm mình muốn đợi đến đau quái để đánh năm mọi binh luôn nó thật tí nữa mình đánh năm mọi binh luôn xong rồi mình đôn ở ba chấm hai cũng được mà đúng không ví dụ mà bây giờ mình không đánh được ba ngoại binh thì mình đánh năm ngoại binh nó mới, mới, mới gọi là kiểu nhiều quà nhà này chắc là mình thắng rồi người ta cơ bản là bỏ chết ra rồi á mình để như vậy nói chung là hơi mạnh cơ bản là mình không trách á mà sao nhìn mất máu nhiều vậy ta mặc dù là mình một trăm mười ba máu mất hai ba máu mà nhìn nó nhiều nhờ nhà này đét một chết luôn ngon chưa gặp mình đét một chết luôn em vào đây chào anh tú một cái xong rồi lại đi đây à ok đấy phương anh chào em em đi bộ đi dồn vội dôn vàng đi à dồn vội dôn vàng đi à mọi người vội vậy mọi người vội vậy nhà mọi người có cỗ à đến ra quá em tú dồn được mà đến ra quá em tú dồn hứa giây phút em gặp anh là em biết em si tình hai con gần na lên gần na hai thì nói chung là cho vào cũng được vậy thôi bán con này đi ra quái xong rồi em tú xài cái ấn này luôn á tí nó đánh à, năm ngoại binh cũng ok mà khủng lồ hóa thì ngoại binh thôi em tú à nhưng bây giờ em chưa có mà mọi người bình tĩnh bình tĩnh đánh năm ngoại binh luôn đấy bây giờ một là năm ngoại binh hai là không có ngoại binh được chưa chứ đánh ba ngoại binh kiểu muộn muộn thì nó cũng thế à nếu mà ba ngoại binh kiểu có một hai đau đầu ấy thì đánh luôn hoặc là thiếu con Eloy ấy, zone thì nó dễ hơn. Bây giờ zone mid for và queen thì cũng phải lên năm lên năm thì zone mới dễ. Zone bốn thì chắc gì đã ra queen đúng không? Không zone ra thì nữa mình bị thọt đấy. Đánh nó khó, kiểu tự tự đưa vào cái thế khó, đánh nó khó luôn đấy với cơ bản là mình nhiều máu mà có ngoại binh trễ một tí cũng ok á quan trọng có là được hello thu trần nhá <clears throat> lên năm luôn bỏ lít thêm vệ sĩ tái chế đép máu đợi ngoại binh à lên năm làm chi vậy lên năm tốn tiền á lên năm tốn tiền á ê mấy cái ông này có thực sự là tư vấn nghiêm túc không vậy từ từ nhá mình cảm giác không không đép một quái á dao này thì phải lên nè dao này thì phải lên nè dao này thì phải lên á đồ hơi nhiều găng nhờ mọi người nhờ ba với cả ba đi là đủ tiền đúng không tai máu nữa à quỷ thư à quỷ thư đánh đen ta à? nói chung là mình từ từ đã nhá con này không cần nước mắt nữa à nước mắt thì đánh đen ta à từ từ nhá đồ này đánh đen ta hoặc là đánh ma ra ha vừa rồi cũng ngon nhưng mà cơ bản là mình đang ôm form này á chả muốn đánh lắm đấy ngoại binh nè hi hi mọi người cứ phải bình tĩnh giờ đập nè à không có nè không có ngoại binh mà có đấu sĩ với cả tiến công à nếu mà tiến công thì có cái cung xanh nhưng mà chắc là mình làm trận Renta nhá cảm giác lâu rồi mình chưa đánh Renta trận nào á nó cũng ờ, muốn làm mạng một trận á chắc làm một trận Renta đi vậy phải bỏ này ra thế nhở mình đang muốn kẹp tốc đồ quá kẹp dốc đồ thì nó nhiều tiền hơn cho con này đi lắp đồ đép đi cho nó nhiều không ra ngoại binh thì không năm ngoại binh được rồi ừ. hello đố minh hiếu nhá mình lắp đồ mà đép nhá à, bây giờ chín mươi bảy máu thật ra là cũng được nhưng bây giờ hũ thì một hai ba bốn năm sáu à hũ sáu à mũ sáu thì nói chung là 4.2 nổ thì cũng hơi ít nhở cơ bản là hơi ít á khi nào có bbb e, vậy em tú à à, nói chung là 11 giờ tối ngày mai có thì uh, sáng hôm sau anh em chơi là đẹp sáng hôm kia á anh em dậy chơi cho nó thoải mái chứ còn để tối mai chờ xong rồi chơi á nó cũng kiểu đến cái giấc ngủ á cơ bản là 11 giờ đêm thì nó cũng hơi trễ thành ra là mình nghĩ là để để để mà đợi thì đợi hôm sau chơi luôn coi như là ngày mai kiểu xem xem một chút thôi xem qua một chút thôi em tin chị không chị cắt tóc đấy để chị lên ngân công ty cắt cho không em không tin chị cái gì hết á chị bịp lắm chị bảo là mời em đi ăn ốc cái thứ không rồi chị có lên đâu chị chỉ được cái miệng thôi à em cứ chịu rồi ê sao mình không lên con này hai nhở kiểu tự nhiên nói làm nhảm làm nhảm xong rồi không lên con này hai à không lên mà đép à lên hai là đép được một con rồi kiểu như vậy lại thu nguyên nhà mất nhở tú hứa chúc sinh nhật với nhắc tôi học hay sao ý ỉ à nhắc học à <laughs> học bài đi minh hiếu ơi à ui ừ máy quá vẫn đeo được một chết anh em ạ gặp cái này mạnh quá đấy mình có ấn nhà nhà phát minh đúng không nhà phát minh với cả nhà phát minh với cả tiến công với cả đấu sĩ tấn công điểm yếu với cả không hề hấn à tấn công điểm yếu thì nãy mà đánh sivir thì bích là đẹp luôn rồi nhưng mà bây giờ chắc là lấy cái không hề hấn đi nhở thêm một chút đấu sĩ nhá nhà kia hũ bao nhiêu rồi nhà kia có khổng lồ hóa à khổng lồ hóa năm ngoại binh nhà này top một rồi còn đánh thì anh ta cùng với mình đấy chứ hỏng rồi hỏng rồi hỏng rồi hỏng rồi hỏng rồi người ta còn đánh cái anh ta cùng mình cơ ờ thế mới bịp như vậy đi nhờ người ta đánh anh ta cùng với mình thì hơi khó nhá trận này hơi khó đấy xong người ta còn có khổng lồ hóa xong còn năm ngoại binh nữa cơ kiểu đúng là người ta phiên bản riu ấy còn mình phiên bản pha kè hay sao á ra meta mới có trên BBE hả anh Tú à? Ra meta mới, meta mới là sao nhở? Ra mùa mới luôn đấy. Ra mùa mới luôn nhá, mùa bảy nhá. Meta thì chắc là meta là hết rồi, chỉ là ra mùa mới thôi. <clears throat> Hôm nào không mưa thì chị lên chứ mưa này sao lên nè, thôi thôi thôi thôi. thôi. Mưa tối nay có mưa đâu chị Vi mõm. Thôi nói em nói trêu vậy chứ chị à, chị cứ ở nhà đi, em cũng không đi được đâu. Em nói vui vậy thôi chứ chị ở nhà đi, lên mất công á cơ bản là chắc em cũng không đi đâu cố đép thêm một nữa là đẹp nhá hay nhà này lấy cái lấy cái thanh lịch xong rồi có vọng âm mà không biết là đánh đỡ vần hay là đánh ari mình nghĩ là đánh ari á thua gọi là ba chết cũng khá là hợp lý mình lấy đồ trước thì đẹp đứng Ui, đép được một chết nữa thì hình như là không được lấy đồ ê con gp này trâu vậy ui quả đấy mà thua được một chết nữa thì lấy đồ là ngon đấy chứ nhờ win mất rồi à quên đét mất một chết nữa rồi Reanta gọi em tú trả lời à bây giờ lấy được nước mắt thì đẹp nhà kia mình nghĩ là không lấy nước mắt nữa rồi nhà này kinh quá ra được quả há kỹ luôn nè chịu nhà đấy bây giờ không biết là ai kèn đây chắc là mình lấy con cv đi <clears throat> còn phải nổ đã nổ thì được mà mọi người nổ thì thoải mái nói chung là mình nghĩ là nổ thì nổ được chỉ sợ cái nhà kia mà kiểu nổ xong á người ta rôn hết tướng thôi nhà này bây giờ hũ bảy mà bắt đầu gọi là năm ngoại binh à tính ra là trận này người ta phải hũ tầm mười hai mười ba ba ngoại binh gì đó thì giờ người ta còn nhiều máu hũ mình thì bây giờ mới hũ ba hũ bốn hũ năm hũ sáu à hũ sáu nổ à nghe trông nó có vẻ hơi bé nhỉ anh em nhờ nhưng mà nói chung là mình sẽ lì nhất có thể nhá tại vì cơ bản là bây giờ đánh cũng vui vui là chính nhá chám tú à hello anh trọng thắng nhá anh tú ăn cơm tối chưa anh tú ăn rồi chứ nhưng mà tối hôm nay thì à, nhờ gipmy đi mua đồ ăn thì gipmy à, không biết mua gì cả nên là mua mì tôm ăn mọi người ạ ăn mì tôm ăn một chút mì tôm bò <clears throat> nhà này mạnh á chắc là mình lắp blue luôn mà đép nhá vừa nãy em đánh có nhà ari ba sao với morgana ba sao thua nhà di à thua nhà di à con Mo con morgana ba với cả con ari ba mà thua hả mình nghĩ con ariba là con kiểu mạnh nhất đấy cơ bản nó là con damaue á thì mình nghĩ con đấy là con mạnh nhất mà vẫn thua được thì hơi bịp nhở nhà jin kiểu có ngưng động à kiểu có ngưng động á xong rồi dùng cc á xong rồi kiểu rùa rùa kéo được con ờ, ariba ra ra sân đấy xong con jin bắn chết thì may ra nhà kia còn đép được cơ kinh đấy hũ bảy năm ngoại binh rồi hũ tám của năm ngoại binh à em đến chỗ cửa sổ đi xem có đem mưa không à em cũng không biết nữa nói chung là mưa không mưa thì chị cũng không cần lên đâu em nói vui vậy thôi chị lên thì kiểu mất công á em cũng không muốn phiền ai hết hi hi hi hi em tú tranh bài với ngoại binh em tú em tú cung à <laughs> cơ bản là người ta bài khỏe quá với cả bài đẹp quá người ta nổ luôn à nhưng mà sau năm mươi hai máu mà ta dao này đã nổ nhở hơi vội không mình nghĩ là hơi vội đấy mình nghĩ là lì thêm được mà nhở kiểu lên rau này nổ nó nó hơi lì ấy em chào anh tôi nhá xin ra xin ra à hỏng rồi em tú bị kéo rồi sindra được anh tô ơi vậy thì ờ, trận sau ví dụ mà ra lõi em tú chơi nhá kiểu ra lõi học giả thì em tú chơi nhưng mà cơ bản sindra thường thường em đánh á chỉ khi nào mà nó ra sindra vip ngay từ mấy rau đầu á kiểu ngẫu hứng thì chơi luôn tại vì cơ bản là bài đấy không phải là một bài mạnh á kiểu ví dụ mà đầu game mình nhân đánh đánh ra được con sindra một này xong rồi ra được con sindra vip á thì chơi vậy nó hợp lý hơn bài mình như vậy mà win nó thua đây cho anh tú thua đẹp hay thua đẹp nhá nốt con không Ui, sao nó rõ ràng nó kéo con này mà nó đấm con khác nhở bịp nhở bao giờ màu bảy với anh nhá bao giờ màu bảy chính thức thì là chính thức thì là ngày à, chính thức thì là ngày à, chín uh, tháng sau còn bbe thì là ngày mai nhé mọi người nhưng mà là tối ngày mai cơ thành ra là ngày hôm sau nữa mọi người chơi ngày hai mươi lăm á mọi người chơi là đẹp một chút hũ mười x mãn nhẽn nè à. hũ mười x mình sợ tí không nổ chưa nhà kia nổ chưa nhà kia vẫn chưa nổ nè nhưng bây giờ người ta có form rồi á người ta có vi với cả ren renta rồi nghĩ là người ta sẽ nổ thôi bốn mươi hai hai máu nhiều nữa. đồ nói chung là mình mảnh đồ khá là ngon kiểu mảnh đồ kiếm súng nè mảnh đồ của nó xét nè ok nhưng mà trận này chắc là mình lên tám nhá mình chỉ lên sau một hai round thôi là ok rồi đấy chuẩn bị tri ân mười hai rồi à anh tú không chờ em này em dội á nha hello minh hiếu nhá nên hát bài gì đấy anh là chuẩn bị tri ân mười hai à thường thường tri ân thì mình hay hay hay nghĩ đến mấy bài kiểu của anh linh ly á kiểu mấy bài tan tan trường á thì nói chung là tùy mỗi người thôi mình nghĩ là hát bài gì kiểu vui vui đi cho nó thay đổi không khí một chút cơ bản là kiểu học mười hai thì học xong thì nó cũng hơi tâm trạng á cơ bản là mấy năm gắn bó với nhau thì cũng ngồi kiểu có nhiều nhiều nhiều lớp tâm trạng lắm mình thấy kiểu người ta khóc luôn á kiểu khá là hay thì ngày xưa nói chung là mình đi học thì cũng bình thường kiểu không hẳn là gọi là là là tâm trạng gì hết nhưng mà thật ra là kiểu mình cũng không gọi là thân trong lớp mười hai mười một mười lắm gọi là thân bình thường thôi mình chỉ gọi là chơi theo nhóm bạn thôi ấy chứ còn để cả lớp thì mình không lúc đấy mình không có nhiệt huyết lắm không gọi là sao nhở không gọi là bùng nổ à ờ kiểu thế cái trận xin ra mãi không thấy à chưa có dịp mà cũng chưa có dịp mà lên luôn đấy nhá lên luôn thì nói chung là cũng được nhưng mà nhà này nổ rồi à tại vì mình sợ người ta rôn hết tướng á nên là mình rôn mình lên mình rôn một chút mình kiếm kiếm lại tướng đi cũng ok đấy còn không thì tí nữa người ta rôn hết tướng của mình mình chẹo tướng đâu mình cầm một con vi thôi là đẹp mình chỉ cầm một con vi thôi cookie ba à, thật ra là chả làm gì cả cơ bản là ra được một con vi á thì mình sẽ chắc chắn gọi là tí nữa sẽ là chắc chắn nổ còn bây giờ nhiều khi mình không ra vi á mình gặp cái nhà đấy xong tí mình khỏi nổ luôn á nhà này random lốc à hay là cái lắp một cái thắng phép đi nhiều khi tí nữa mình làm cái nỏ xét ok gặp nhà này cũng lên tám mà may quá được một đồng đỡ phải bán tướng anh em ạ Ui, bắt đầu gọi là khó nổ đấy gặp nhà nổ hũ sớm đi anh em ạ không tính người ta mạnh lắm đấy tầm này người ta eco lên chín này có v hai này có renta đồ đẹp lucian hai mình nghĩ là được á dây xì à nói chung là mình sẽ lì thêm một rau đi lì thêm một đao đi bây giờ cơ bản là cho tướng vào cũng chả có gì để vào hết á nói chung là mình nghĩ là hũ bảy là ok rồi đó bây giờ hy vọng đẹp nhất là mình gặp nhà này xong rồi đao sau mình úp update là mình ui nhà nào renta hai đấy mình thấy một nhà renta hai à vậy thì hơi khó rồi anh em ơi đánh hóa kỹ đánh chi năm mia lên cả renta hai à căng vậy căng vậy anh dai vậy sao ông tú nổ đây gọi là hòa đồng ừ, hòa đồng chim tú đi đây bao nhiêu giây thế á cơ bản là em tú đọc hơi hơi hơi slow hen á hơi slow hen á em tú đọc hơi slow hen mọi người ạ gặp nhà này xin ra ba luôn à đỡ vần hai à mấy ông này zone ấy phết thôi zone tướng gọi là mạnh phết ở đây thôi nhà mình đét được một tí á cố lên Ui, nhặt chết luôn rồi bán tc nhá ê giống nào sau mình gặp nhà này thế xong rồi mình không nổ được luôn đâu có nhà nào yếu thì em tú nổ không vậy nhà này à ừ nhà đấy cũng được mình cần lấy một cái gọi là gậy anh em ạ một là nỏ xét hai là kiếm súng lấy xẻng nói chung là hơi thừa với cả chưa lắp được gì cả tưởng anh tú mười hai bị tẩy chay khỏi lớp mà anh có làm gì đâu mà tẩy chay tính ra là ngày lớp mười hai là mình cũng kiểu hiền hiền á mình ít nói chuyện lắm mình chỉ gọi là nói chuyện với một số bạn thôi thì hồi đó mình nhớ là mình có đi học và mình à, quen thân với một một vài người gần chỗ ấy không gọi là quen thân lắm anh tú có đang hạnh phúc không mà <laughs> anh tú nói chung là bình thường không hạnh phúc mà cũng không gọi là gì hết nhưng mà gần đây thì kiểu chơi game nó hơi stress một chút á cơ bản là cuối mùa rồi không có những cái ý tưởng mới nó hơi buồn bã một tí mọi người ạ con này đang đung đung đồ đẹp nhở nhưng mà vẫn phải lên hai thôi lên hai đam nó mới có ta có rồi nè bây giờ mình đang đợi chờ một con vi anh em ạ thật Đang đợi chờ một con vi là đẹp nhất nhà con vi của mình đâu thì chưa thấy nữa con này hai sao à thêm một chút tanh không thêm một chút tanh cũng ok đấy thêm một chút tanh đi gặp mẹ kia sớm đi chứ ê gặp mẹ này à gặp mẹ này nhiều khi mình nổ được ấy nhở nó xét đâu nó xét đi mình nghĩ là nó xét trước đi nó xét thì mới đam to được á gặp mẹ này nổ được là đẹp luôn á tại vì mình thấy mấy lobby kiểu người ta update dần á nhà này bắt vi à nhiều nhà bắt vi quá anh em ạ mình cần một con vi một á tanh nó uy tín hơn ok nổ nè Ngũ cốt rồi phải nổ á, giống chim cút lắm mà. Có thể là chim cút thật đấy nhưng mà phải nổ nhá, một Nico và năm vàng à. Khá là ok. Bùm, trang. Ui, nhưng mà sao nó nhặt luôn rồi? Ê, nhưng mà có con vi à, hợp lý nhá. Trang bị đầy đủ hoặc là đấu sư. Trang bị đầy đủ à? Con vi cầm hai đồ này, con Renta cầm hai đồ này trông có vẻ ngon nhở. Đấu sư thì ok hơn. Còn hai tướng năm vàng. Ê, con tướng năm vàng của mình đâu? sao nó tự nhặt luôn nhở cái game này nó bịp thế lấy cái này thì chắc cúp nhất còn năm vàng này có victor với cả cá cá victor à? lấy cái này đi mình tại vì bài mình đang yếu quá ê từ từ nhá game này nó có thực sự là nghiêm túc với mình không vậy cay nhở anh em nhở cơ bản là bài mình ấy rồi đấy chứ như vậy thì ngon hơn đấu sư đi đấu sư đi một chút đấu sư đi mà mình tự nhiên đang có một con đứng năm vàng á ở đâu phải đâu nhở có ấy hơi chứ nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm lỗi lỗi lỗi mình có cái gì nhở năm vàng thôi chứ không phải lỗi tướng năm vàng nhở em tú nói chuyện với mấy bạn gái thôi chứ gì à? có đâu làm gì dám ngày xưa gặp gái dám chết đi được nhà này ba cốc à ba cốc với cả dây xì à ba có cả dây xì à trái tim cảnh binh này nhà này có năm chạy năm cảnh binh vậy hay là mình lì lên chín anh em thật ra là lì lên chín thì bị hai đau nữa là mình lên rồi hai đau nữa mình lên thì mình có tỷ lệ zona victor ấy trận này mình nghĩ là phải có victor không có cá với dãy được chứ còn bây giờ zone tám thì cũng chỉ đơn giản dừng lại ở v hai với cả delta hai thôi thì trước sau thì mình gặp nhà này mình cũng thua nhở hay là mình lì lên chín anh em tại vì bây giờ người nhà kia cũng delta hai rồi nhà kia cũng v hai rồi nhà này còn ôm thêm một con hai con vi nữa thành ra là bây giờ trên bàn tổng cộng là đang có sáu con vi nhà này một con vi nó bảy đánh cái này cũng kẹp vi ờ bảy con vi rồi bảy con vi nhà này vi hai nữa mười con vi rồi vậy là còn hai con vi duy nhất thôi Venta tay nói chung là còn nhiều nhưng mà còn hai con vi thôi à từ từ nhá mình nghĩ là mình lên cấp đấy mọi người ạ không đùa đâu cú tượng không hay là dắt gai dắt gai trao tơ được một nhà à? hai nhà Ui, giáp gai ngon đấy nhà mạng giáp gai đi nhà bây giờ giáp gai thì đồ còn lại là đồ gì nhở kháng hiệu ứng nhở mình nghĩ là mình lì lên cấp á mình rôn ở đây cũng chả có gì cả thật mình lì một rơn đi xong rồi mình lên nhá một rao thôi một rao duy nhất thôi xong rồi mình lên mình dãy được top mấy thì dãy nhá lì đi anh nhà ok năm bom ơi vt ơi mai trời có mưa không em mà mai trời có mưa không à chắc là không mọi người ơi mưa mấy hôm nay mất rồi gặp mày này đỡ vần hai chắc là mình thua á, hy vọng là đép được một chút đi cố gắng đép được một chút thì đẹp không kịp ra chiêu à không kịp gấp đồ luôn lên bảy á lên bảy thì đấy lên cái tốc bảy hả v hai là mình tanh được nhà này rồi chứ v một thì chịu nhá cố gắng được một hai con nữa không khó khó mười bốn máu là sao giống gặp mấy nhà nổ hũ kia không chết đấy nhở nhà nổ hũ này tầm này mà vẫn thua hả Ui, nhà nổ hũ thua là mọi người thua ông ta không con rác này chắc là win á con rồng có đam không ua bìm nhờ ui nhà bảy nhà phát minh em ạ em tú đánh cái gì hay ho đi chơi mấy bảy meta chán quá à. được anh tô ơi game sau thì em tú chơi chứ còn game này em tú chịu zinix kìa mary à cá nè cá hai à cá hai nói chung là cũng được đấu sĩ không không có à đột biến gì hết đột biến kết liễu đúng không mình nghĩ là đánh đột biến đi đột biến cho con à, này tạm nhở đồ này cho con này tí nữa nói chung là mình đổi đồ cái cái cái xa nhá trận này mình nghĩ là chắc là đánh cái xa á đánh bằng delta tầm này cũng chả có delta hai cơ nên là hơi yếu Ê, sao giống gặp này, này đi đấy nhà cũng gặp này này còn thua mà đúng không thực ra là mình không biết là ông win được không cố lên cái xe trong túi chưa bùm ok bán tạm hao này đã liều ấn cả ngã ăn top bảy thì hơi à victor à victor thì có ấy bây giờ kiếm một ma giá nữa à đang thường một con đấu sĩ đúng không Chắc mình phải dôn liên tục á mình không có lì lợm mấy mặt trâu mặt ngựa đâu siêu cô à? nào cô thì như vậy như vậy thật ra là không có gì hết đúng không đấu sĩ cho con này kết liễu cái xa đi đấy mình nghĩ là như vậy thôi thì là hết cỡ rồi bây giờ làm sao tôi được hai con này hai thì mình chưa biết từ từ nhá bút luôn con cái xa à con cây xa thì hơi căng nhưng mà bù lại mình có con navi à, ấy còn còn con cá không biết là win được không giống thua đấy chọc chết con này luôn à cố lên tim ơi hai hai hai giáp viên thần là giáp viên thần ngon nhở diệt cá này quỷ thư renta à cá thật ra là cá rồi mình lấy được con con này mà lên hai được thì ngon quá cho em tú con vi đây mất vi luôn à vậy lấy diệt nhá lấy diệt cho victor nhá hay là lấy cả phép nhở? lấy diệt thì nói chung là ngon hơn tại vì lấy diệt thì à, nói chung là cơ bản là mấy nhà về lết á nhiều máu lắm lấy diệt được thì ok quá nhưng phải lên được victor hai cơ không thì hơi khó đó bây giờ làm sao hack hack được con vi hai thì binh á em tú đánh giải trong group đấu trường chân lý à em tú đánh giải của bên gì nhở cà phê nhân phẩm mọi người ạ dây si với cả cá nữa siêu côn với cả con này bỏ cá đã <coughs> vi này vi hai được thì đẹp nhở đây si nữa uhm. cái bốc đồ cho con cá thì nói chung là giờ không lắp đồ được con cá đúng không thành ra mình phải lắp cái này Ê, lắp cái này cho con uh, con này đi nhiều khi con kazik cào chết con sipo của mình á là là coi như là mình hết tanh đấy mình nó chối tanh đấy victor ra chưa được một lần mình nghĩ là ngon chỉ cần ra chưa được một lần thôi ok nè đã chưa được một lần nhá ok chắc là uy nhà này nha bạn nhà này cũng vi à nhà này chết đi lần nhà vi ra nè hợp lý nhá ok mùa mới đã chuẩn bị gì chưa em tú và mai mới ra mùa mới mọi người thành ra là ngày mai nếu mà ra xong ngày mốt mình sẽ kiểu livestream đều đều luôn mình livestream mùa mới thì nói chung là mình chơi cả ngày cũng được thành ra chơi mùa mới nó vui hơn mọi người ạ hấp dẫn hơn em tú đánh cát catlin ba đi em tú mà để trận sau nhá hello nguyễn tế hanh nha hello mọi người nha mọi người mới vào ai mà trên like cho mình xin like nhá chúc anh em một tuần mới thật là nhiều niềm vui mua con này lại nhiều đôi nhờ mà mình đặc biệt là nãy giờ mình may mắn là không được nhập nhà nổ hũ ấy thành ra là mình may mình đỏ được một trận mình đỏ được cái trận này là không gặp nhà nổ hũ thì bây giờ không biết có gặp không đừng gặp gặp nhà này à, nhà này vẫn đang chín hai nhá mình win được á win được nhà này để renta ra nè con cai xe của mình bay đi rồi con chín hai mình nghĩ là mình win được con victor của mình chỉ cần kẻ thôi là chết chắc ok dãy một chút dãy một chút mày thế này đang tám chuyên anh em ạ hợp lý nhở yêu chưa yêu chưa hello đức khánh nhá rất nhiều cá ừ, rất nhiều cá nhưng mà em tú làm gì có lực đâu mà nuôi trận này nói chung là phải liều lên chín đánh kiểu này thôi dãy được zeki à zeki không cần lắm nhỉ mọi người nhở cho cá ăn ít ít thôi nhá cơ bản là mình ngón ba đôi này á mình cần tiền luôn hơn với cả cá hai mình nghĩ là cũng ok rồi bây giờ chủ yếu làm tanh là chính lên được v hai thì thì được dè ke không cần thiết lắm luôn á thật cho nó hơi thừa đấy nhưng mà cho thì xài vậy tối mai ra BBE mà đúng không em đúng là tối mai mười một giờ đấy mọi người mười một giờ ra nhá bây giờ gặp niệm luôn là niệm thật đấy chứ nhưng mà hy vọng là nhà này cũng chết đi không mình xin cái tổng bốn trận này cái chạy ngay thật ra điểm số đối với mình bây giờ không quan trọng nhưng mà lên được thì cứ lên nhé mọi người ơi tại vì cũng chơi cho nó vui mà kiểu cũng phải có mục tiêu á cứ lên được thì lên còn không thì thôi cho ông tú lên nốt con v hai đi ok ok v hai với cả victor bây giờ rau nào cũng sắp chết rồi ấy. thành ra là mình cho cá ăn Ui, cá ăn luôn mùa này mình nhớ đủ đam rồi á cho nó ăn máu đi nhở phải nuôi á phải nuôi á ê trông con cá hay đó ừ, mày đi victor là chiều sớm đi nhở con cá nút con vi của mình hơi căng nhá có con victor nè nhưng mà bây giờ không biết là có khóa không không biết là win được không gặp nhà này khó cho tú quá mình nghĩ là muốn win nhà này phải cây xe hai với victor hai á để sống được là được còn đội đam thì mình nghĩ là bài mình nhiều đam hơn từ từ nhá giống win lắm hai hai hai nhưng mà con vi của người ta cũng khá kỹ nhưng mà bây giờ ba đánh hai à quên ba đánh một mà không win thì hơi bịp ok chưa chết à chưa nhà nào chết nào một con lên hai đây một con lên hai là binh luôn một con lên hai là binh luôn không có à universe là diamond sea and diamond in the sky cá chê đang đúng là cái này gặp mẹ này ui gặp mẹ này thì em tú đi rồi gặp mẹ này em tú chịu nhá không có cách nào anh em ạ né con vi đi anh em ạ né con vi đi để để con cá nuốt con vi cũng mệt lắm ừ. qua đây vẫn nuốt được à bịp nhờ bbe ra bên na chưa anh tú à mai với ra lắm người ơi mai nhá đêm ngày mai biết to kẻ được một phát nè silicon của mình sống được nhá nhưng mà chết hết đẹp rồi anh em ạ nãy mình gặp bóng nó dễ tin hơn đấy. gặp người hơi khó nhở đúng ba con luôn kìa hai con thì ngon chưa mình lên được hai con kia hai là mình win được đó chứ mình cơ bản là có diệt mình chắc chắn win luôn với cả đột biến kết liễu nhà này vẫn win à nói chung là trận này top bốn thì nói chung ui nhà bảy nhà phát minh mà thua hả nhà bảy nhà phát minh này mà thua nhà này siêu mạnh luôn á hello quý trần nhá nuốt luôn là ừ, nói chung là nuốt luôn nhưng mà mình nghĩ là thua là do mình hai à một sao thôi chứ còn mình hai sao thì thoải mái chơi gì đấy anh cảnh thôi em không chơi đâu chơi tí nữa chơi anh cảnh ạ giờ em tú chơi cái này tí cho nó vui hay là vô giải cứu mọi người cho nó hết hết mùa nhở hay là giải cứu chúng ta ở đây có anh em nào gọi là đang kim cương một không đang kim cương một thì mình đánh lên cao thủ cho cũng được cơ bản là cuối mùa chơi nó cũng hơi nhàn đấy <laughs> kiểu ví dụ mà kim cương một mà anh em chưa lên cao thủ bao giờ thì mình đánh đánh dùng cũng được thoải mái còn anh em nào mà kim cương bốn thì kim cương ba thì thôi kiểu kim cương một nó sát nút đó thì mình có thể đánh được thật cái đấy thì mình đánh được cơ bản là mình chả cày điểm làm, gì ấy. thì đánh lên cao thủ cho nó tín luôn uy tín luôn gớp so về nha trang à anh sao này xuất hiện nhỉ à gớp so mấy hôm nay đang gọi là hơi mệt mỏi trong người một chút nên là chưa xuất hiện nam bom ạ chắc là ra bbe thì gớp so sẽ xuất hiện lại thôi kiểu ông trùng bbe à. cao thủ được không em tú à cao thủ nói chung là lên được rồi thì mình nghĩ là cũng bình thường là cơ bản là nhiều người kiểu đánh từ kim ông một mà khó lên được ấy khó lên uh, cao thủ thì mình đánh dùng cho cũng được ước từ lên cao thủ không điểm mà đánh hay mà sao lại ấy nữa kim cương hai bảy mươi bốn điểm mà kim cương hai bảy mươi bốn điểm mà vậy thôi gửi nick cho mình đi cũng được nhở thôi gửi nick đi em tú đánh cho cũng được cơ bản là cuối mùa rồi cũng chả làm gì á vậy thôi bạn gửi nick đi mình đánh cho gửi nick vào fanpage đi mình mình vô mình chơi cho cũng được gửi đi gửi đi gửi đi ước được anh đánh một game thôi á nhưng mà cơ bản là lên cao thủ rồi mình mình nghĩ là kiểu gì nó cũng chỉ ở ranh cao thủ á còn ví dụ mọi người kiểu gần lên cao thủ á kiểu kim cương một mấy chục điểm này hay là kim cương một bảy năm điểm hay là kim cương một năm mươi điểm hay là hai năm điểm gì đấy mình chơi thì thoải mái hơn chứ bây giờ kim cương à quên cao thủ rồi cơ bản là mình đánh một trận nó cũng chả để làm gì á ibi à eBay lâu rồi không thấy đánh cờ mọi người ạ không biết có phải là eBay Rio không kim một tám mươi mốt điểm đơn đôi à ác vậy Giải dạ, cứu chị lên top một thách đấu đi à em đánh gà bây giờ cứu cái gì chị đừng mà điêu đâu rồi sao em tú không thấy ai gửi nick vậy đây rồi em tú thấy rồi đợi em tú xíu em tú em tú vào ngay chơi nick nha ờ, mọi người cho nó vui nhá giây phút em gặp anh là em biết em si tình tình tình tình tang tang tình tang tình tình tình tang tang tang anh em à ơ bạn này hai cái tư à trẻ đấy bây giờ mấy ông hai cái ba mấy hai cái tư đánh hay nhở đánh kinh đấy áo truyền nhở tí nữa nếu mà có urf thì mời em nha em đi xem phim mà ok nam bom ơi tí nữa mà anh chơi thì anh gọi tại vì tầm này chơi cờ một tí cho nó vui vẻ đã <laughs> thật ra là cũng chả vui vẻ đâu nhưng mà cơ bản là công việc thì like nó vẫn phải like thôi còn nếu mà để gọi là like một game khác ấy, thì mình chắc là vẫn thích hơn nhưng mà bây giờ phải like game cờ ấy, không được like game khác ấy. chơi nó cũng gọi là hết hết mùa nó cũng kiểu có mấy bài lanh quanh á mấy bài kiểu như là Sivir này xong rồi đó là vần hay là Zihin Renta đột biến nói là ông này bảo kim cương hai bảy mươi lăm điểm mà cuối cùng lại kim cương ấy à kim cương à, hai bảy à, năm mươi bốn điểm năm mươi hai điểm đã <coughs> cứu em lên lại thách đấu không anh à vũ ngô quyền là ấy đúng không cao sớt đúng không cao sớt đánh hay mà cao sớt kiểu mỗi lần mà gặp anh ấy toàn thấy đánh kiểu vào tốt với cả ao trình đúng không à thật ra nhá mỗi lần mà mình thấy kiểu đây này những cái tên như kiểu là binh kỳ này binh kỳ năm bom binh kỳ năm bom cao sớt xong là ai đấy nhở bình ghi nam binginambon cao sớt ozin ozin nói chung là mấy người kiểu thân thuộc á kiểu hay gặp mình á mình thấy lúc nào đánh cũng ao trình luôn á kiểu đánh hai các thứ mà mình không hiểu sao lại điểm mình không lên thôi chắc có thể là do đánh ít hoặc là do kiểu chơi chưa chơi hạt hết cỡ hoặc là gì gì đó chứ còn ozin nhá cái ông ozin riêng ông ozin gặp mình lúc nào đánh cũng kinh hết á mình thấy đánh hay còn đánh cái lúc mà không gặp mình thì mình không biết như thế nào ui ui ui ui à từ từ nhé tôi chỉnh cái nút đã chắc là làm một chút uh, uy la uy đi nhở captain phonic à nghe tên hay vậy anh xin vào gm hai mà ông so im re chén à vào gm hai à gm hai thật ra là bây giờ cũng hơi đông người rồi nên em nghĩ là chắc không biết là anh so có thích nhắn hay không hay là do như thế nào nhưng mà em thấy là đông người ông này để độ sáng cao thế độ sáng cao vậy từ từ nhá để mặc định đi nhở trông hơi cao anh em ạ mù mắt á tại, tại vì bây giờ gf hai như là cũng bảy tám người rồi á thành ra là hơi nhiều em thấy hơi nhiều <clears throat> cảm ơn dung trương nhá em chờ trận xin ra ba vip ạ à. đây đây đây trận này luôn đi nếu mà không ra ngoại binh thì anh tú chơi trận này nhá được rồi được rồi xin ra ba đúng không ui uy lao hai à uy lao hai ê thật ra là cassadin hai ngon nè hợp lý đấy vậy thôi bỏ nhá làm một trận ấy nhá ông này để nó lạ lạ vậy ta trông nó hơi hơi khác bọt một chút <clears throat> có người lại mới lụm kèo anh nhẹ ngon vậy cho lụm với cho lụm kèo với cho lụm kèo với <clears throat> giải cứu à anh tú ừ, em tú giải cứu một chút của <clears throat> em tú hai k hai k mấy em tú sinh năm à, chín mươi chín tiến công thì nói chung là trận này là vào top chắc chắn rồi đấy còn nếu mà đánh xin ra thì là cái sử dụng năng lượng hoặc là sức sống mới tiến công thì lại đánh hơi nhàm sức sống mới thì nói chung là cũng bình thường thôi chắc là lấy năng lượng xanh nhá làm trận xin ra nhá xin ra thì xin ra nhưng mà cứ phải là dốc đồ ấy nhá dốc đồ một chút làm một chút dốc đồ đã hách tiền đã trứng này mười tám rau à nhà này vệ sĩ này nhà này chưa biết nhà này thăng hoa nhà này thông đạo à cassadin hai luôn à cinera nói chung là rôn sáu thôi thì nói chung là mình nghĩ là ok đấy <clears throat> mùa sáu còn vui tí à mùa sáu thì có bài ấy đúng không Johnne với cả hóa kỹ Ugot đúng không nói chung là anh thấy là mùa nào có một cái hay riêng ấy cơ bản là mọi người thích kiểu gì thôi nhưng mà đồ xin ra thì chưa có nhá đồ xin ra thì chưa có mọi người ạ cứ bắt mấy con này là mà đép đã nhưng mà mình nghĩ là sười ba mình được cứ chơi đi cơ bản là danh này cũng thấp ê hay là dốc dốc đồ ê dốc đồ hay hơn á từ từ nhá hai trận này ông tú đánh dốc đồ lắm mọi người nhiều dốc đồ quá làm một trận dốc đồ đúng không mọi người bỏ ấy nhá có quyền năng nè hi hi làm trận dốc đồ nhở tự nhiên bây giờ ra được một đống dốc đồ nè khá là hay mà xin ra thì thật ra cũng chưa có đồ cơ đúng không đánh dốc đồ thì cái năng lượng xanh thì cũng ngon hay làm trận dốc đồ nhá làm trận dốc đồ được không mọi người vậy xin vào gf một vậy em tú uất đi à. em tú uất đề hơi khó cho gf một đấy bình thường có thể đánh trên line thì em tú kiểu hơi tạ tốn với cả hơi nhiều pha gọi là xử lý đi vào lòng người nhưng mà khi mà offline ấy em tú không không hẳn gọi là pro nhá nhưng mà em tú sẽ là một cái gì đó để gf một gọi là đánh được á thật cái này không phải là gì hết nhưng mà kiểu mình thấy trong một cái team á mỗi người đều có một cái vai trò riêng như kiểu là ví dụ như anh so sẽ là một captain thì anh so sẽ thiên về kiểu động viên mọi người đánh các thứ các thứ động viên mọi người xong rồi anh so sẽ kiểu là một người kiểu mẫu mẫu mực á để cho các em gọi là nhìn theo còn gimmy thì kiểu một người kỹ năng kỹ năng thì kiểu khi mà đánh thì kiểu có gimmy thì mọi người sẽ tự tin ở kiểu gì cũng sẽ có một người gọi là top cao hẳn kiểu sẽ là có một người top top một top hai top ba gì đó còn mình có thể là tùy mình thì kiểu đánh gọi là bình bình thôi mình đánh không gọi là hay gì cả nữa mình bình bình thì mình thì đánh bốn bốn nhiều nên được cái là mình hay gọi là côn tim côn cho team gọi là phá đồ bên kia như thế nào bên kia sẽ cần đồ gì đấy kiểu thế còn anh slide thì <laughs> còn gf chè thì thật ra là đánh thì có thể gọi là hai ao tốt đấy nhưng mà không nhưng mà gf chè đối với mình nhá cũng có một cái vai trò quan trọng đó là kiểu cái chéo hay côn những cái pha gọi là hay ấy thật cái này là mình không phải là nịnh nọt hay là bênh ai gì cả nhưng mà sẽ sẽ là như vậy anh em ạ trong một team sẽ có những thái như vậy còn để mà bảo phế hẳn ấy thì chắc là <laughs> ai đó thì mọi người biết rồi đấy vai ừ. trò em tú là không để ai phải top tám nên top tám em tú ôm hết là nữa nữa nữa em tú phải gấp chè đâu nhưng mà chắc là mình xin phép trận này đánh dốc đồ anh tô ơi trận này em tú đánh dốc đồ nhá dung trướng còn ông chè thì hài à có đâu gấp chè con tim thật hài là do cái lúc livestream thôi còn lúc mà đánh kiểu nghiêm túc á thì chè con tim cũng hay kiểu chè sẽ bảo là ờ nhà kia cần cái này nhá cần cái kia cần cái này cần cái kia nhá nói chung là đánh thì mình không biết là có nghiêm túc không nhưng mà những cái trận kiểu như kèo căng ấy, thì mình thấy chè đánh khá là khá là hay kiểu có nhiều cái yếu tố hay á mua con này vào thì đép được luôn nhưng mà mình đang muốn lu hơn một chút đấy thì thật ra là cái lobby ở dưới này mình thấy ít nhà bắt dốc đồ đép lắm nên là mình nghĩ là để đánh dốc đồ thì chắc là cũng ok nhờ tí nữa mình đép lại được ấy không từ từ nhá tự nhiên bây giờ lại thấy nhiều nhà bắt dốc đồ anh em ạ nên là hơi ghê một tí đấy cho con này cầm cung đi từ từ nhá nhiều nhà đánh dốc đồ quá anh em ơi hmm. bán con này đi hơi nhiều nhà đánh dốc đồ một chút đấy kiểu người ta bắt nhiều đép ấy thì nó mình zone nó hơi khó đi đánh sòng em hbl à? đánh sòng nhá thật ra là ngày xưa mình đánh sòng á mình đánh đánh hai loại sòng đó là một là sòng hai hai hay là sòng đơn còn sòng bốn bốn thì mình không chơi cơ bản là cơ bản là sòng sòng đôi thì nói chung là ngày xưa là mình đi giao lưu á kiểu giao lưu với các cao thủ á kiểu có mấy anh như kiểu là anh tiêu anh fit thật ra là hồi đó mình chưa quen anh tiêu anh fit gì cả mình chỉ gọi là đi đánh sòng để mình quen thôi thì có những cái anh kiểu như chơi đời, đời đầu á anh kiên xong rồi anh quang đê với quy á xong rồi mấy mấy anh lâm anh lâm triển nữa thì nói chung là mình đi giao lưu là chính nhưng mà mình cũng học hỏi được nhiều từ cái sòng á từ từ nhá mình lấy gì nhỉ anh em nhở mình đánh đánh gì nhở chắc là lấy kiếm đúng không lấy kiếm bằng nước mắt mình nghĩ là lấy kiếm trước nhá kiếm ba tiền ngon quá anh em ạ ừ, gf không để mọi người top tám mà gớp chè tạo tiếng cười gớp chè livestream vui mà mid for kiệt tú à mình đang muốn đánh một trận dốc đồ hoặc là xin ra thì nói chung là đánh sòng thì mình cũng học được nhiều lần đầu tiên đánh sòng của em tú nhá kiểu tay em tú run bần bật luôn run như y y chang đánh giải luôn lần đánh giải đầu tiên thì nói chung là lâu rồi còn lần đánh sòng gần nhất thì là mùa trước mùa trước nói chung là mùa trước thì lần đầu tiên em tú đánh sòng khá là run kiểu hôm đó ngày đầu tiên em tú đánh là vào buổi đêm luôn và buổi đêm hôm đấy là hôm đấy là mình xin anh ken á thì lúc đấy là tầm 12 giờ 12 giờ 12 rưỡi gì đó thì kiểu hết lót đấy thành ra là tuyển lót thì mình mới nhắn tin anh Ken là cho em chơi với <sniffs> lần đầu tiên hồi đó mình kẹp mình à, cặp với ai ấy nhỉ mình quên rồi mình cặp với KT thì phải ở ờ. nói chung là đánh khá là run nhưng mà hôm đấy hình như mình nhớ là mình ăn được bao nhiêu á ăn được năm chục hay là một trăm gì á đánh run lắm kiểu cơ bản là tiền bạc của mọi người động vào tiền bạc mà nó cũng hơi run mặc dù là ít thôi mỗi người có một trăm nghìn thôi nhưng mà kiểu nó run lắm xong rồi đánh kiểu hai ba lần thì quen nói chung là mình thì đánh sòng sòng không bao giờ không bao giờ lỗ luôn nhá cái này không phải là mình nhận mình hay hay gì cả nhưng mà mình đánh sòng mình không bao giờ lỗ luôn hứa đánh cái sòng đơn bên anh tiêu ngày xưa người ủng hộ anh tiêu á thì mình gọi là lấy cái nick clone đi để đánh á thì nói chung là mình mình tính đâu đó là mình lời khoảng tầm sáu bảy trăm đó là trung quy nhá tất cả nên là mình sáu bảy trăm mặc dù là sòng đơn là đánh năm mươi năm mươi năm mươi ăn năm mươi là bốn trên ăn bốn dưới mỗi người năm mươi ấy mình ăn nói chung là ngày tầm cứ trăm rưỡi hai trăm đều đều luôn mình ăn nhiều lắm kiểu em tôi đánh chắc mà đánh xong kiểu đánh đánh đánh tập trung em tôi đánh chắc lắm từ từ nhá chắc là trận này đánh ấy đi đánh dốc đồ đi mình cảm giác ra nhiều nè hợp lý đấy ừ, đánh dốc đồ đó mọi người ơi chơi cho nó vui nhá thấy hơi nhiều em tú mà mấy cái ông áo top sớm thì mới có thời gian check nhiều thôi à có đâu có đâu lúc đánh nhau với anh tú khác nam bom hôm nào nam bom gọi là qua đây đi hôm nào nam bom qua cái công ty anh tú đi anh tú sẽ gọi gọi là cho nam bom thấy một khóa côn tim không thật nghiêm túc đang nghiêm túc kiểu kiểu anh tú đánh trên live thì công nhận là đần thật tự mình thấy mình đần luôn tại vì nhiều khi trên live mình cũng phải bận tương tác với mọi người mình có thể là không giỏi làm một việc à. kiểu mình không giỏi làm nhiều việc một lúc ấy chẳng hạn như mình chỉ chơi game giỏi chơi game tập trung một mình thì thì được còn ví dụ mình vừa chơi game vừa nói chuyện thì mình sẽ kiểu bị mất tập trung chẳng hạn thì đấy nói chung là mình yếu cái gì thì mình nhận là mình chả bao giờ mình mình gọi là lấy lý do để để để để gọi là bỏ qua cái gà của mình hết á bữa anh xin vào mà không được bảo lên một cái hai rồi vào cái lên một cái hai thì hết xin lót mẹ ơi à cho anh tú kèo mà anh tú không lụng được anh tú hay gà mỗi người một trăm nghìn mà em tú bảo ăn năm mươi nghìn á không ý là sòng hai hai thì là mỗi người một trăm còn sòng sòng đơn ấy thì là năm mươi thôi từ từ nhá trận này đánh dốc đồ hợp lý luôn á ê ngon quá ngon quá anh em ạ gần nay hai à mình lưu năm rồi bắt đầu mình đánh win lại được ấy nhá nói chung là sòng hai hai là mỗi người một trăm cặp nào cặp nào gọi là nhất ấy, thì là ăn mỗi người trăm rưỡi còn cặp nào nhì thì ăn mỗi người năm chục còn sòng đơn thì nói chung là bốn trên ăn bốn dưới mỗi người năm chục sòng đơn ngày xưa bên đánh bên anh xì tiêu thì mình đánh nick mai huyền nhi ấy, thì mình đánh nick đấy ăn khá là nhiều ăn nhiều lắm kiểu mình ăn mỗi ngày kiểu cái trăm rưỡi hai trăm mà ngày xưa cái mùa mà biết mùa mà saco ấy từ từ nhá đồ này hơi cùi nhở đồ này mà đánh cookie nó hơi phế hay làm trận gần na này anh em nhở gần na à? gần na quyền năng không ok gần na quyền năng được ấy nhở nghe nó có vẻ hay ho á rất là hay ho á quyền năng quyền năng bây giờ nhá quyền năng cho gần e không có tí nữa thêm một cái cung xanh quyền năng gần e cung xanh với cả thêm một cái đồ hồi phục nữa thì mình nghĩ là huyết kiếm không chứ bây giờ không có đồ cookie rồi chắc là đánh gần na e luôn á quyền năng nhá vô cực à vô cực thì nói chung là nó hơi full đam ấy nhờ mình thích cái cung xanh hơn cơ bản là tí không có cung xanh thì hơi khó chơi đấy từ từ đi dao này thua thêm một dao nữa đi thua thêm một dao nữa đi cũng được nói chung là mình còn nhiều máu á, thành ra là lưu tiếp một chút cũng được một chút báo công an không nghe không cua gái có giỏi không em á em tú cua gái không giỏi cua gái không giỏi ừ, nói chung là em tú cua gái không giỏi sao mình nói kiểu nó hay bị líu lưỡi nhở mọi người nhở kiểu hay bị líu lưỡi quá em tú cờ bạc em tú tệ à em tú không hề cờ bạc anh tô kiểu em tú chơi vui thôi thật hồi đầu hiếm tú kiểu chơi sòng 22 là kiểu em tú gọi là đi giao lưu á tại vì cơ bản là nhiều anh gọi là em tú thích quá kiểu như anh steel này anh fit này anh ờ, anh kiên này anh triển anh lâm này nói chung là toàn là mấy anh kiểu đời đầu á thì mình thấy mình cũng thích mà bây giờ zone năm thì ra được mấy con này ba nhưng mà chắc là mình lắp đồ được rồi á mình đôn năm không nhờ mọi người nhở mình thiếu con lulu con kia nữa đúng không từ từ đi mình eco tiền một chút đi zone năm thì thật ra là zone mấy con này ba chiếc cũng được hợp lý đấy ờ, qua công ty anh tú thì anh có thể giúp em một việc được không có việc gì đấy em em nói đi phương anh thế em tú im lặng chơi đi để anh em kênh chat nói chuyện với nhau mà thật không vậy bem đi anh chờ gì nữa zone năm đi rồi lên sáu mẹ được ok anh nam ơi nói chung là thường thường thì em đánh tốc độ em hay zone sáu hơn nhưng mà thử một trận zone năm xem sao zone sáu kiểu em kiếm được cả mấy bọn uh, cookie thứ á nhưng mà trận này đánh một gần na thành ra là nghĩ là zone năm zone năm cũng được dồn mấy con này lên trước cũng được tí đỡ bị kẹt đấy cơ bản là có cái trứng á nó dễ bị kẹt hơn mà gặp nhà này mình gần na hai còn tí thua anh em ạ nhà này kinh đấy ba hoa kỹ à ghê nhở mình tí nó cần nó huyết kiếm hoặc là cái áo choàng nữa còn cái đai máu này cho đồ thủ cho con uh, vét cũng được thiếu vét với cả lulu à huy hiện tiến công với cả nhất thống à nhất thống chắc chắn là không cần rồi bây giờ mà lấy giáp tự chế thì mấy con này đang trâu luôn đúng không nhưng mà tí nữa mình nghĩ là không ngon đâu cơ bản là về lết nhiều đồ lắm thành ra là mình nghĩ là mình lấy tiến công đi tí nữa mình bỏ con sai đi cũng được thật mình bỏ con sai đi nhá rồi một chút đi mọi người ạ à. dích này test sai hai à test sai hai thì thật ra là cũng không cần đâu tốn tiền lắm anh em ạ vậy đi vậy đi vậy đi lulu này ok con này cho con uh, cookie thì nói chung là cookie là không phải con đam tay lắm nhưng mà đồ thừa mình nghĩ là cho nó luôn cũng được lên cấp được chưa nhở lên cấp được chưa nhờ hai zone nốt zone nốt con này không mình nghĩ là lên cấp luôn á lên cấp tí nữa kiếm mấy con uh, vega đi à, con vét với cả con uh, lulu cho vào là đẹp ừ, cho con này cầm random đồ tạm đi hợp lý ra được một cái ấy thì đẹp ui nhà này có tiên tri anh em ạ bị lốc à bị lốc con gần na nhưng mà mình nghĩ là nhà này không có đủ đam để giết bọn bọn bọn kia của mình đâu random mà được giáp máu khá là ok nhá mình nghĩ là mình win được á gần na không ra chiêu được thì hơi mệt nhá may quá vẫn ra chiêu được anh em ạ tí nữa thì cút cố lên gần na cần một cái tháng phép nữa lấy cái huyết kiếm đi gần na mình thấy huyết kiếm hợp lắm kiểu gần na thì mình thường thường mình thích cái quyền năng cung vô cực với cả cái bàn tay hơn cơ nhưng mà cơ bản là trận này mình không có đồ nước mắt á thành ra là lắp đồ này cũng được hay lấy diệt nhở tí đánh gần na ba thần tượng không zone năm rồi tí nó ra toàn tướng ba vàng với không kẹt slot em mà việc liên quan đến người đó anh à à được chắc là mình lấy cái huyết kiếm đi anh em ạ hết đồ rồi huyết kiếm nhá lấy đồ tầm này gần na gánh luôn tí nữa đỡ phải mất chích với cả còn nhiều máu chơi cho nó sướng anh em ạ em vừa đánh lên vk ba chưa kịp biết thằng kia đã gờ gờ rồi à người na ném xuyên cần gì cũng xanh em lắp luôn vô cực đép tạm đằng nào cũng có phép đam ừ. nhưng mà em tú lỡ lắp cũng xanh mất rồi thật ra là lắp vô cực thì ngon hơn đấy vô cực với cả bàn tay với cả quyền năng thì ngon hơn nhưng các bạn em lắp mất tiêu thành ra nó hơi củi. đồ này thì nói chung là đỡ bị sốc ấy cũng ok em nghĩ là cũng ok con năm các bạn là bây giờ còn mỗi con lulu à lulu với con con kia à? hơi hơi phí nhở nhưng mà sắp lên rồi nhá từ từ nhá không phí đâu không phí đâu không phí đâu anh em ơi sena sena mình nghĩ không cần đâu ui từ từ nhá hai sáu con gần na ở level năm anh em thấy kiếm này bịp không ê nào mình lên cấp được rồi á tại vì mình nghĩ là dù gì con này cũng nở ra thôi thành ra mình lên cấp thôi nhá nhờ mà bịp nhờ anh em nhờ rôn năm mà lại ra được sáu con gần na à thật ra là không phải rôn rôn ba con thôi nhưng mà bịp đấy game này rất chi là bịp thôi lên cấp nhá mình nghĩ là còn một con để nó tự ra đi bây giờ zone ở đây thì cũng chả để làm gì á lên cấp zone tỷ lệ mấy con kia nữa giao này thua thì hơi nhái nhá mình cần win á đây là con bờ lít hai chắc là win anh em ạ dạ, ok em tú win trick em tú win trick tí kẹp zinic tiến công vào và hợp lý luôn tí nữa có tháo đồ mà đúng không trứng này kiểu gì cũng có tháo đồ á hai lên cấp nha lên cấp nha bây giờ mình xem coi nhà này có mạnh không ui di hai à rồi sao ông tú win má từ từ nhá bây giờ phải bằng một cách nào đó mình gian đung là cái lốc á thì win được gian đung là cái gốc kéo được con di thì win mình lên cấp luôn cũng được tại vì trận này dù gì mình cũng lên cấp sâu á thành ra là mình nghĩ là mình lên cấp đi gian đung là cái lốc đi lốc kéo được thì win nhá còn không thì chịu nhà đấy di hai em tú chịu rồi may quá không gặp dôn trước đi lên sau anh ở đây đây em tú dôn ở đây lại ra dôn mà bút bẫy à ngon nhở hợp lý đấy blitz nãy giờ ra dôn mà đồ ok đấy khi nào mà có vết đấy thì mình ờ, bán con ấy đi nhá bán con ờ, blitz đi trận này đánh trận gần a ba luôn cho nó thay đổi uy tín này đỡ bị nhàm anh em ạ ok sao gna bàn tay lại ngon hơn huyết kiếm thế em tú thấy huyết kiếm an toàn hơn mà không ý em tú là con gna kiểu vô cực với cả bàn tay á hai cái đồ đấy kiểu combo ấy anh em ạ một là anh em lắp bàn tay với vô cực hai là anh em lắp huyết kiếm với cả một đồ đam khác thì cơ bản là huyết kiếm thì nói chung là một đồ gọi là đồ thủ hơn còn bàn tay thì kiểu là đồ sơ mi á nhưng mà mình thấy cái bàn tay nghiêng về đồ đam là là chính á không hẳn là sơ mi đâu mình nghĩ là đồ đam con kia là chính hơn thì nói chung là cái nào cũng được nhưng mà combo thì mình nghĩ là vô cực với cả bàn tay thì ngon hơn cơ bản nó có hai cái găng ấy nó chí mạng tốt hơn với cả người na thì nó ra chiêu sớm nó nó tiến hóa cũng được đấy vậy thôi cơ bản vậy thôi đánh bài Swing Gary thử đi anh à bài Swing Gary thì mình thấy ở so đánh rồi nói chung là đánh thì cũng được nhưng mà kiểu nó không không mạnh nhá nó không phải là một bài mạnh nước mắt này bây giờ mới là nước mắt thì hơi muộn đồ này à một cái dây chuyền không hay là một cái dè ke nhở vọng tay đã buông rơi nhau bây giờ lên cấp thì nói chung là cho con lulu vào à bây giờ zone ở đây thì có hai con này đúng không nhưng mà mình đang muốn lên bảy hơn đấy anh em ạ ba hình tượng này ba hình tượng ngon nhá từ từ đó mình phải suy nghĩ đến việc lên cấp đấy anh em ơi ba hình tượng tầm này ok đấy chứ mình rôn là kia cũng được thật ra là mình rôn là mình rôn là bảy cũng được mình rôn là bảy nhá mọi người ơi đồ này à tim băng không hay là sojin sojin không ngon anh em ạ dắp lửa à? cũng là gentleman lốc này rau này mà gặp nhà jihin thì ngon quá anh em ạ win được một rau rồi ai da lên bảy nhá mình roll ở bảy đi roll ở bảy dễ hơn anh em ạ roll ở bảy đã gần na ba xong rồi mình nghĩ là để đợi nở mấy con kia cũng được với cả kiếm vách luôn nhá gặp dần này mình có cung xanh mà còn đam hôm qua rồi đấy không cung xanh thì không biết như thế nào gặp này chắc là phải đánh bằng cookie ấy mới được chắc là mình thua rồi chứ có cung xanh đấy chứ ờ từ từ nhá có cung xanh mình nghĩ là win được cố lên u rồi chắc là win nhở ok hay zone là bảy đi em tú em bảo anh em lóc đi bảo bảo like kênh gfvt quảng cáo kiếm bảy view kìa em mà nghe ấy thế nghe nghe nghe gì gì đấy quảng cáo xong rồi người ta không biết là ai không người ta bảo thằng này sàm sầm lìn không bây giờ mình đợi đồ cookie không bờ lu với cả cái kia dắp lửa nhờ hay là một chút dắp lửa nhờ anh em nhờ giáp lửa thì thật ra là tí nữa cho con vách cũng được đồ đốt đốt á tại vì bây giờ đồ mình cũng chả có gì ngon hết quỷ thư nói chung là về lết ngon hơn chắc rồi thôi thôi lỡ ở đợi đồ nhá tại vì gặp lần này cũng hên xui à chả chắc chắn là win được á. <clears throat> vega ba không em mà để em tú xem đánh tô vẫn đang hướng đây nhưng mà bây giờ kiểu bọn tốc đồ em ra không nhiều á. với trận này có nhiều nhà bắt tốc đồ đẹp quá không biết là có lên được không á nếu mà lên được thì lại tuyệt quá anh tô ạ nhà này ari hai chắc là mình mất xích rồi từ từ nhá con gần na của mình có thần tượng á à con ari nhà này không có quỷ thư à mình nhìn nó khá kỹ mình tưởng quỷ thư cơ không có quỷ thư à cố lên hay cố lên một phát nữa một phát nữa một phát nữa ui ba thần tượng ngon quá anh em ạ hợp lý hợp lý bùm đánh cái bài dốc đồ mình thấy có cái gì nhở khai sáng với cả năng lượng xanh á là ngon nhất hai cái đấy chắc là ngon nhất có khi nào lên vega luôn là phải lên á phải lên á vega ba donate em cho anh nhỉ à, donate em cho anh nhỉ à, gần a sắp ba nhá donate em cho anh nhỉ à. vách này vách này nhưng mà tầm này ui đôm một phát ra ba con vách liền à từ từ nhá vậy thì như vậy chắc là ngon hơn anh em nhỉ như vậy đi mình nghĩ là như vậy ngon hơn á bây giờ cho đồ nó vách tanh không như vậy nhá hay là lên cấp ông ta lên cấp ba thần tượng cũng ngon á gặp này chắc là win tiếp nè không thua đâu ngoài những lúc anh chơi game thì anh muốn làm gì lúc rảnh à những lúc rảnh nhá những lúc rảnh thì anh thích nghe nhạc này anh thích nghe nhạc là thứ nhất anh thì nói chung là lướt tiktok với cả instagram hay là facebook thì nói chung là lướt facebook thì có nhưng mà tiktok với cả instagram thì anh ít còn bình thường anh thích nghe nhạc ấy kiểu anh thích chiêu chiêu á kiểu anh hay nghe lại một bài nghe đi nghe mãi luôn á kiểu nghe bài à, nói chung là thích bài gì thì nghe bài đấy thôi nhưng mà thường thường là anh sẽ nghe nhạc và anh sẽ kiểu uh, hát hát chiêu chiêu á kiểu anh là một người kiểu yêu đời á thật cái này là thật kể cả lúc vui lúc buồn anh cũng nghe nhạc hết á <clears throat> dây chuyền luôn luôn ngon chết à ừ ha sao mình lại không nhớ ra cái bộ môn dây chuyền nhờ bây giờ nam bom nói mình mới nhớ nè hay quá nam bom mười được được được nam bom dây chuyền lulu hợp lý luôn á mọi người ai đang xem ở trên like cho mình xin một like nha thank you anh em nhiều nhá mọi người bỏ ra vài like giúp em tú lên hai trăm like với thank you anh em thì chúc mọi người có một tuần mới thật là nhiều thành công nha bây giờ mình lấy lấy quỷ thư cho con vega không à, quên cho con kia không hay là lấy đầu tanh nhở thật ra là mình lấy cái kia cũng được lấy quỷ thư không quỷ thư thì đánh với cái nhà kia được mình đang thích một cái giáp máu luôn đấy cũng được ấy nhở nhưng mà phải lắp phải lắp phải phải cho lên đây à dây chuyền phải cho lên đây à hồi máu mới nhiều à cơ bản là anh muốn đợi đồ cho con vega quá năm bom ạ kiếm súng hay là ấy nhà quỷ thư nhờ mình nghĩ là quỷ thư đi không có quỷ thư về lết nó cũng hơi mệt á kiếm súng đi siêu hồi phục nhá rồi một chút mọi người ơi rồi nhưng mà là không ra gì rồi dây chuyền cũng được cháu sổ lô phi he, tí chơi urf không anh tú á để để tí em tú xem nhá em tú chơi game rùa thế à chưa biết em tú chơi game rùa ở đâu ấy thật thật cái này không phải là mình đổi thừa hay gì cả nhưng mà mình thấy mình chơi game không là rùa luôn nói chung là sẽ có những nhận đỏ thôi nhưng mà cảm giác mình thấy á phần đỏ của mình không nhiều bằng phần đen đâu còn đỏ thì chắc chắn là ai cũng có rồi nhưng mà mình thấy mình đỏ bình thường á nói chung là có đỏ nhưng mà bình thường đỏ bình thường thôi nhà này sắp chết à mấy ông này có tiên chi mà không dùng nhở bấm nút lại hai lần anh em ơi ba lần được thì đẹp quá livestream là nghề chính của anh tú à đúng rồi đấy con đường con đường cụt của em tú rồi đấy tính ra là hồi trước thì trước khi vào con đường livestream này thì ờ, thì ba mẹ mình kiểu ờ, quan tâm mình ấy thật ra là ba mẹ nào cũng quan tâm con cái thôi thì ba mẹ nói chung là hỏi hỏi kỹ lắm sâu sắc lắm anh em ạ kiểu ờ uh, làm như vậy liệu nó có ổn không còn nếu mà ví dụ sau này con ra đấy con làm gọi là không không được ấy thì về nhà nhé ba mẹ cũng nào cũng đón chờ con các thứ ấy kiểu ba mẹ mình quan tâm mình lắm bây giờ thậm chí là mình lúc kể kể cả lúc bây giờ mình làm rồi á bố mình hay là mẹ mình cũng hay quan tâm mình kiểu hỏi han nhiều á nói chung là hỏi thì thì là tốt thôi nhưng mà kiểu bố mẹ mình quan tâm mình quá mình thấy cũng cũng cũng cũng ấy á cũng cũng sao nhỉ kiểu mình muốn cho bố mẹ mình không lo nữa nên là chắc là mình phải cố gắng đạt được một cái thành công gì đó trong năm năm năm tới mọi người ạ trong năm nay đi thật ra là bây giờ mới nửa năm nhờ thành ra trong năm nay đi thì đẹp hơn trong năm tới thì nghe nó hơi lâu <laughs> ít nhất thì cũng phải kiểu ổn định đã trước tiên thì phải ổn định lắm mọi người ạ thì hiện tại nói chung là cũng cũng gọi là ổn định được một chút thôi gọi là bước đầu á chưa gọi là có gì gọi là để thành công cả nên là hy vọng là mọi người dành ủng hộ mình nhé hi hi hát đi em à anh tô muốn nghe bài gì gặp nhà này nó ngưng động hiếm tú chịu rồi gì mà có diệt nữa cơ chắc là rau này mình thua rồi á thôi nhưng mà đét được một chút đâu hay ui gần nè điên phết đấy thầy tí nữa thì win anh em ạ bài mình có đồ tanh cho con vách là win á thật tí có cái giáp gai là win chặt trận này mình nghĩ là có vega á ừ. dạo này tôi hơi áp lực nhưng lại không có ai ở bên khuyên tôi làm người xấu đi tú à áp lực thì dạo này em tú cũng có đấy chứ tại vì cuộc sống mà đôi khi mình nghĩ là phải có áp lực á phải có áp lực thì mới trưởng thành được mọi người ạ còn không có áp lực thì nói chung là mãi chỉ là một đứa trẻ con thôi đúng không mình nghĩ là ai cũng phải có có những cái áp lực á thì nó mới trưởng thành được sao em nghe anh tú nói nhỏ thế nhỉ à phải không vậy phải không vậy nón là hai kiếm cho con gần na thì ngon nhờ nhờ bây giờ cứ bảo là mình đủ đồ rồi á bỏ cung xanh đi thì đẹp luôn bây giờ đã được cái tháo đồ đi thì đẹp cái nón này cho con con này được này hoặc là đập ra đồ tanh thì ok hơn đấy đấy là ba mẹ nhà người ta ba mẹ nhà em tú mà đỏ bình thường lắm tú hường à nữa nữa nữa tim băng à hay là một chút tim băng nhở tim băng cần không ta tim băng nhà này không cần nhà này không cần nhà này không cần nhà này không cần tim băng chắc là không cần rồi nên là mình đập cái nước mắt từ từ mình xem ra cái gì nhá thần tượng hoặc là vệ sĩ thần tượng hoặc là vệ sĩ thần tượng luôn ok tái chế không cần đâu thần tượng đi mình nghĩ là cho con ờ, này nhé thêm một chút máu thì đập cái hai kiếm này với kẻ đập một cái tim nước mắt đồ tánh ok kiếm súng à từ từ nhá chắc chắn là một cái kháng hiệu ứng rồi nè kiếm súng thì hồi phục nhiều luôn nhưng mà bây giờ mình đang có cái nón á ê tí cho vega nhỉ anh em nhở hợp lý thế nhưng bây giờ cho con nào trước không ta hai đồ này tí cho vega ngon đấy chứ từ từ nhá mình để dành cho vega không nhưng mà có vega không ta trận này liệu có vega không nhở hết ra mình zone đấy nhá để xem mình zone có tín tí không mình để đồ vega cũng được ấy hợp lý đấy hợp lý đấy để đồ vega luôn nhở ok đập đồ kỳ ừ, nói chung là đập đồ của cũng được đồ này để vega là hợp lý luôn á ê đáng lẽ theo pha vừa rồi nếu mà đúng hơn á mình để hai kiếm lại cho con sena đép một tí cũng được nhở cơ bản con sena cầm một đam cũng được mà đúng không nhưng mà vừa rồi thì mình ấy rồi để cho lucy à cho lucy à sao không giữ hai kiếm tí lên gần a à? mình nghĩ là khỏi gần được mọi người á tại vì cơ bản là bây giờ mình cứ cứ để đồ này đi nhá dồn nã nhà mời ơi nã dồn nã mo hai không cần vách này sena không cần và na ba trước nè bây giờ mình dồn hai con này đã nhá vách nữa nè ok một cái nữa ách cuối không ra à bây giờ mà không lắp đồ thì không đép được cơ thành ra là nghĩ là lắp luôn ông ta bây giờ không lắp đồ thì khó đẹp lắm hai đập thêm không ê cho vách không cho vách hai đồ này không cho chiến không cho vách hai đồ này trông nó hơi ngu quá <laughs> gặp bạn này à gna của em tú lo được không vậy gna của em tú hơi điên đấy để đồ vega luôn anh ơi à hợp lý nhá đợi nhá lên tám thì nói chung là cho lucian cầm tạm hay là ori cũng được đúng không ừ. hay là lên tám cho tạm nhở tạm ori không cố lên mình cần win á mình cần giữ máu á nhờ bây giờ lên tám thì ít tiền lắm mình nghĩ là zone ba sao trước đi tại vì cơ bản là bây giờ mỗi con mình thiếu chỉ gọi là hai đến ba con đấy khá là ít vách nữa à ui từ từ nhá mình sắp đủ rồi nè thôi mình nghĩ là ra sau lên cấp đi lên cấp thì nói chung là zone cũng được á bây giờ nhá một hai ba rau à ba rau nói chung là mình chỉ cần rôn hai con nữa là mình đủ gọi là lên vega rồi đúng không ừ. hay là có vega càng sớm càng tốt Ê, từ từ đi rôn đi mình nghĩ là có vega càng sớm càng tốt đấy đây ôi một con nè hợp lý nhá hợp lý nhá nói chung là cứ phải năm mươi tiền đã lì đi mình nghĩ là chấp hai đồ cũng được ấy tầm này chấp hai đồ đi Johnny lên cấp là cho Vega vào và ok Nam Bom ơi. Nghe lời Nam Bom. Không, nhưng mà công nhận anh anh phải công nhận một điều là Nam Bom kiểu quét sinh hợp với anh nhá. Kiểu Nam Bom quét sinh lúc nào nghe nó cũng kiểu hợp lý á. Mặc dù là ngày xưa nhá. Ngày xưa anh nhớ là lúc anh mới vào team GF ấy, thì anh Tú có thấy Nam Bom chơi với anh Sly và lúc đó Nam Bom là kim cương một cơ. Thì anh Tú nghĩ là ờ mấy cái ông này kiểu kim cương một non ấy nhờ các thứ các thứ. Xong rồi sau này thì <laughs> khi mà đối đầu với gọi là khi mà đối đầu lần đầu tiên với Nam Bom là cái huấn luyện viên với cả người ủng hộ đúng không thì thấy nam bom kiểu trưởng thành khá là nhiều ấy anh tú khá là vui khi mà thấy nam bom trưởng thành nam bom gọi là kiểu à, điểm ngang bằng với anh tú cái lúc mà đánh à, đánh ấy á đánh gì nhở đánh cái huấn luyện viên á khá là hay <laughs> chào anh tú lờ nhé hello anh hoàng nhá và rồi sau cơn mơ lại buông chờ em biết đi về đâu lấy đồ cho con vách không mọi người con vách có đồ gì không tái chế à kiếm súng không hay là lấy cái cuồng đao cho con kia nhở kiếm súng đi hay là dao điện dao điện thì cũng được á mình nghĩ là lấy dao điện đi ai da không lấy được à cuồng đao à cuồng đao thì cũng ok mình nghĩ là lên cấp ấy lên cấp xong rồi dô bọn này nhá lên cấp đi giờ dôn anh em ạ à. kiểu gì ở ra đúng không đấy thừa luôn một con nè thừa luôn một bé một phát nữa anh em ơi một con nữa tao sau có vega là đẹp một con nữa vậy đi cho mo cầm đồ tạm anh em ạ khi ba lên tám lên mười em gà mà anh tú à có đến nam bom nam bom mà gà thì ai mà rồ gặp nhà này dây xì hai à nhưng mà gần của em tú hơi chiến để gna cùng góc với dây xì à hơi sai lầm một ném hai ném ui gna chiến chưa gna hơi bị chiến đấy nào sau có lulu ba rồi bây giờ mình để tiền lên chín nhá hút tầm cho viewer lên trình à hút tầm cho viewer lên trình à phải không vậy có thực sự là lên trình không vậy hút tầm kiểu đánh nó cũng không vui á bây giờ mình giải cứu đấy anh em ạ giải cứu nốt nick này đi nick này sắp ấy rồi nick này sắp lên kim sắp lên cao thủ rồi mình giải cứu cho bạn này nhá thì nói chung là mọi người ở đây ai mà có nick gọi là đang gần kim vương một mà gần lên cao thủ ấy thì mọi người gửi cho mình đi mình sẽ giúp mọi người nhé lucian cầm ngon hơn con sen con này nhở mọi người nhở nhưng mà cơ bản con này có thuật sư ấy mình thích thuật sư hơn cookie có một chút đam mà mình nghĩ là để con lucian cầm thì nó hồ ô, ô, ok hơn ok hơn cơ bản là con lucian nó đam sau cũng được tí nữa ba đồ cho vega nhá hay là mình đập cái cuồng đao đi cũng được tí mình đập cái cuồng đao đi cho hai đồ này cho vega đập ra là cái blue hủy binh tú lờ giải cứu em từ một k hai lên một k tư được không à một k hai lên một k tư và nghe khó vậy tầm này em tú đánh ranh một k rồi còn ấp oải chứ em tú hết thời nhầm có thời đâu mà hết có thời đâu mà hết nhà này thật sư nhưng mà thật ra là mình đánh bằng người gna cơ nên không biết là có win được không nhà này cũng xanh nhỉ? À? nhà này cc khó chịu nhỉ anh em nhỉ có giáp lửa tất cả có cái dây chuyền kia ở ghê đó nhờ mình nghĩ là tí có vega là mình win chắc á còn tầm này chắc là thua khỏe đấy đấm đau đấy đấm đau đấy bài thật sư này đấm đau nhờ đấm vào nguyên nhà danh bạc thì sao anh nhà danh bạc thì em tú chịu danh bạc thì em tú chịu vega có rồi quỷ thư luôn nè quỷ thư cũng được nhá bây giờ chắc chắn là mỗi kiếm súng cái nón đã nè quỷ thư thật ra là nói chung là có cũng được mà không có cũng được nhưng mà mình nghĩ là cứ lấy đi quỷ thư cho vega luôn không ta nói chung là đập cái cuồng đao này đập cuồng đao cờ rít phép à đợi đi quỷ thư tôn vách luôn cũng được nhá ừ, cho nó trâu anh em ạ em đang chín mươi một mười sáu điểm khi nào em tú rảnh rảnh giúp anh với là được luôn anh hùng ơi anh hùng gửi nick cho em tú đi mai luôn cũng được mai luôn nhá có chung nói chung là mình giải cứu được hai ban nick thôi thì bây giờ hết nick này đã xong rồi mai em tú giải cứu anh hùng chưa bây giờ chắc là mình đợi lên cấp anh em nhở zone gì ở đây không chả có gì cả lên cấp thì nói chung là kẹp thêm một con gì ok mình nghĩ là xếp tách tách ra đi nhở cần bo lại không nhà này bo lại thì gì nó bắn hết mình nghĩ là xếp tách tách ra nhá cho con vách đi cho nó trâu anh em ạ ừ. nhà này à, có cái diệt với cả có con rồng với cả có cái ngưng động thời gian đấy thành ra là hơi ghê đấy ê từ từ nhá sao con vách của mình cảm giác bắn mấy phát chết, chết tươi rồi này ui con di hin rồi vừa mới thấy gọi là ấy xong mà con di hin lại chết luôn à bịp nhở đang kim mừng hai dạ ông giải kiếm không mà kim mừng một thì dễ hơn thật kim mương hai với kim mương ba thì mình nghĩ là nhiều người quá với cả đánh nó hơi lâu ấy kim mương một mọi người cố đánh lên kim mương một được không xong rồi mình đánh lên cao thủ dùng cho nó dễ hơn thật cơ bản là mỗi lần mình la thì nói chung là cũng chỉ được hai đến ba tiếng á thành ra là mình chỉ giúp được vài người thôi á thành ra anh em thông cảm nhá cày hai ạc lên top mười hách đấu mà cứ kêu không có thời thôi à có đâu lên top mười đâu đánh gà mà he he vega siêu đam anh em ui Vega một 10.500 đam. Vega hai thì binh. Cơ bản nó cầm đồ này ghê quá anh em ạ. Nhà này à, nhà này mình nghĩ là không có tuổi đâu. Bây giờ mà gọi là xếp chuẩn nhá thì anh em xếp làm sao cho con Jihin bắn không xuyên vào con Vega là được. Thì đấy là cách xếp chuẩn. Thì mình nghĩ là xếp chuẩn thì xếp như vậy thôi. Đấy, né ra. Nó bắn vào con vách thì nói chung là, tiêu của nó chỉ là một cái đường thẳng như vậy nè. Thì cùng lắm mà chúng được con này mà bắn con này thì phải nếu mà bắn con gần na thì chúng được con này nữa nhưng mà mình nghĩ là mình win á con vega của mình chỉ cần rờ một cái thôi á bài dốc đồ này công nhận là ra được con vega mạnh thật mạnh quá quá bướng quá gây gớm con vách một máu ừ, vega hồi hết hai hai hai giây đầy cây ừ mình thấy rồi top một của anh nhà đồ đồ é chứ ạc à, ạc chính tôi cao thủ rồi đợi mùa sau săn ông này ok hải lê bán vega xem được bao nhiêu vàng á vega được năm vàng nhá thùy dung à quỳnh quỳnh dung ơi vega được năm vàng nha lên cấp mình chắc là kẹp con này thôi nhở kẹp con đấy hoặc là kẹp con này hoặc là kẹp blitz blitz kéo nói chung là này này bây giờ mình xếp lại nhá nãy mình xếp như vậy thì nó bắn vào con này ấy, xuyên được con này nè nên là bây giờ mình chỉ xếp gọi là làm sao cho con này đứng một góc thôi thì nó chỉ bắn được con này thôi là mình nghĩ là win đấy cách xếp thì nó đơn giản như vậy thôi còn yêu anh không em hỡi cớ sao tay lại buông lời khoảng cách xa chia đôi ta anh cũng chẳng muốn như thế đâu mà cố lên chiu chiu chiu chiu con kia đang đang gọi là bị ngưng đọng á xong rồi nó đang rơi súng lên nó chết luôn anh em ạ à. bịp nhờ ê cái bài kia ngưng đọng có thực sự là ngưng đọng không vậy bây giờ mà ông kia còn nhiều máu thì làm con vega ba là cái chứ Vega ba được không mà không được ném bom hết máu rồi bên kia hết máu rồi bây giờ lấy cái đồ gì đây lốc à lốc thì nói chung là cũng được thôi lấy tốc một chắc nhá em đang ở kim ương một giải cứu âm với à được luôn thùy linh Nhờ mai nhá còn bây giờ thì anh tú giải cứu nick này xong chắc là anh tú ọp Vega ga năm vàng nha bây giờ làm sao để gọi là mình thua nhưng mà thua ít nhất có thể nhở thật ra là bây giờ hai giao nữa thì cũng chỉ là vega hai thôi thôi mình nghĩ là end game ở đây được rồi ấy, mọi người ạ end game ở đây nhá end game thôi mọi người ơi end game thôi nhà này lên rally hai à nhưng mà mình nghĩ là chỉ cần lóc lên là win rồi á anh xin lỗi đã không ở bên để em phi lỡ cả tuổi thanh xuân anh xin lỗi đã không thể cho ngừng đọc bóp à thật ra là không phải bóp đâu do con vega của mình đam to quá con vega của mình rờ một phát là con jihin chết rồi chứ thật ra đâu bóp gì đâu mọi người nè mọi người nhìn nè hi hi chiu chiu chiu chiu chiu đấy kiểu con vega nó bị mạnh quá ông kia thua rồi thôi gg nhá làm một chút gọi là xin ra đi trận này thì nói chung là do từ đầu ra nhiều con sóc đồ quá thành ra là mình à, đánh ấy luôn nhờ giải cứu mà không nói gì luôn bay à anh phi thì lúc nào cũng được anh phi thì luôn là ưu tiên kiểu anh phi anh tô với cả anh ờ, tuấn thì à, mấy anh kiểu của tú ấy, thì lúc nào ưu tiên chắc là mình đánh nốt trận này à, à quên mình đánh nick này lên uh, cao thủ luôn mình nghỉ nhá thì mọi người ai xem mình sẽ like ủng hộ cho mình một like với nhé thank you anh em nhiều nhá mình chúc mọi người à, một tuần mới thật là nhiều thành công và thật là nhiều niềm vui nhé hi hi hi hi đồ ngốc dốc đồ dốc đồ mình phải ghi cái nick này kim cương một cái giải cứu kim cương y bốn điểm chắc là hai trận top một thì lên thôi nhở vừa rồi thì mình nhớ là đâu đó khoảng năm mươi mấy điểm thì một trận được tầm bốn mươi mấy à ê ê lo hơi thấp thành ra là bây giờ mà để lên cao thủ thì phải mất ba game lận nên chắc là mình đánh hai game nữa mình ọp á hai game thôi nhá overnight đi anh tú à overnight xong rồi tí nữa mọi người ngủ hết mỗi em tú không thì hơi buồn nhiều người thì được nhiều người em mình sẽ sang overnight ông kia bất lực à ông kia á ừ nói chung là ông kia thì kiểu cơ bản là danh cũng thấp mà thành ra là mình nghĩ là <tsk> cũng không nghĩ cách được win bài mình á với cả cơ bản bài dốc đồ ấy mình thấy lên đủ được thì chắc là siêu vô địch rồi ê từ từ nhá elo cao hay sao ấy gặp phun giao thủ nè ngon á được nhá vt làm người tốt việc tốt á <laughs> vt đi giải cứu ấy kiếp thay đồ đi chơi à đi quẩy à điên à mi đi chơi ấy. mi mặc quần dài với cả áo thun đi chơi à mi vui vậy không mi ấy đi urf đi anh à urf mà đợi, đợi xíu mình đánh cái trận này à, xong lắm mọi người ạ xong trận đã nước mắt con brand không làm trận Cinderella uy tín cho anh tô nhá anh tô anh anh tô có ngủ không để em biết còn đánh ờ, con Cinderella này với cả chu chu dương à dung trương ở ờ, à, dung trương anh tú ơi lên danh cao thủ không đánh có bị tụt điểm không á không nhá nếu mà mọi người lên danh cao à quên tụt điểm thì có nhưng mà tụt rank thì không nhá chẳng hạn nếu mọi người có mười điểm á thì sau mười ngày mọi người không đánh thì sẽ gọi là xuống không điểm còn khi mà mọi người không điểm thì mọi người không bị tụt rank đấy hai game top một nữa là cao thủ luôn à ok anh tô nhưng mà anh tô đang danh gì ấy nhỉ anh tô có gọi là hay chơi game không hay là anh tô chỉ chỉ đi làm ngồi xem cho vui thôi em nghĩ là anh tô kiểu chơi game ít đúng không kiểu lâu lâu vào chắc quẩy trận còn thường thường anh tô thì đi làm mà đúng không đi làm xong rồi về ngủ nghỉ xong rồi mai lại đi làm kiểu thế em tôi nghĩ là thế chưa nghỉ cứ đuổi thôi à có ai đuổi đâu có ai đuổi đâu hay là làm trận nóc tơn đâu <laughs> nóc tơn bao nóc tơn bang nghe nó hơi đần thật ra là nóc tơn mình không biết lắp đồ gì cho nó mạnh nhá với cả cơ bản là lobby cao thủ thì mình nghĩ là người ta không biết chơi thôi nên là đánh bài gì cũng gọi là phải uy tín một chút nhá như kiểu xin ra thì ok đánh được cộng một overline à cộng năm mươi thì chơi cộng năm mươi like một cái kháng phép với cả một cái nước mắt ở trong tù đấy tù trưởng đấy đội biến kết liễu à đội biến kết liễu thật ra là chơi cũng ok đấy già gần nhất livestream á già gần nhất á ai cơ em tú á thức chạy deadline mai mới ngủ em á thức chạy deadline mai mới ngủ à đây nhá một trận ấy đúng không một trận một trận xin ra cho anh cho anh tô nè em tú vẽ đồ được ok vẽ đồ thì nói chung là chơi thoải mái ta lông không hề ta lông nói chung là mình sẽ giữ lại nước mắt nè giữ lại cái nước mắt cho con chuột đi cho con chuột sinara hay nói chung là sojin nhá sojin crit phép thì mình giữ lại cái nước mắt trước ok cộng năm mươi 51 overline à. cộng năm mươi 51 nhanh vậy thì điều ở cái ông Ozin này đánh brain á đánh brain thì nó hơi hơi bình thường á cơ bản là bài sinra mình thấy ít người chơi hơn thì chơi sinra nhá sinra học giả với cả con jaira đi cho nó vui vui cho nó đổi lại một tí chỉ nói chung là mình đánh từ giờ là ngày mai chắc là lên cao thủ thôi cơ bản là đánh mấy bài đấy thì top một thì nó phải cần đỏ cơ cơ bản là zone nó cũng gọi gọi là may mắn đấy thì được nói chung là đánh mấy bài gọi là slow roll thì mình nghĩ là eco tiền lúc đầu thôi có sojin rồi nè hợp lý nè ui brand nhiều đấy bây giờ mình thích tiền đấy anh em ạ con này vào học giả nè bắt mấy con học giả lại bây giờ tích tiền được không ta Ui, tích tiền được nhá hợp lý nói chung là con bre này chắc chắn là tí nữa mình không dùng nên thật ra là có thể lắp đồ cho nó luôn cũng được găng này tí nữa làm crit phép ờ, ok đẹp một chút đã sinera gặp khổng lồ bị cao tơ ừ đấy đấy là cái lý do mà con bài sinera không được ai chơi nhiều là vậy đấy gặp con khổng lồ kiểu bị tù luôn với cả cái khăn nữa cơ thật ra là cái khăn cũng bị tù nên là dễ bị cao tơ quá nên là cái lý do mà bài đấy ít xuất hiện á mình nghĩ là như vậy thôi nên là khi nào mà kiểu cảm giác ra nhiều ấy thì còn có người chơi còn không thì ít ít khi ai chơi lắm đã là một chết mình nghĩ là thành công rồi bài mình chả có gì cả đợi grid phép nhá top một kim công một lobby cao thủ cộng bốn mươi lăm điểm là ít hay nhiều với anh nhá top một kim công một lobby cao thủ cộng bốn mươi lăm điểm mình nghĩ là bình thường không ít mà cũng không nhiều nếu mà cộng nhiều thì mình nghĩ là phải tầm năm mấy còn ít thì tầm ba sáu ba bảy thì tầm đấy là ít còn nếu mà để heo ấy, thì mình nghĩ là cộng ba hai ba ba thôi còn cộng 45 mình nghĩ là bình bình á nói chung là cũng được không gọi là bị heo gì nhá bây giờ mà đép thì mình nghĩ là bỏ con này ra con này ra gì anh sao anh cái gì tóc vàng gì anh xin lại in ghê nhở live à, mơ một ca view bây giờ ra đây treo à <laughs> anh xin lại đi gì đâu anh sẽ lại điên mì em là vậy cho em tú đép con cái hay ok anh xin lỗi đã không ở bên để em phi lỡ cả tuổi thanh xuân hay là mai overnight nhở mai ra phiên bản mới chơi đêm luôn hợp lý chứ thì mai ban ngày mình lại ít thôi xong rồi ban đêm ra overnight cái bài mới luôn ra phiên bản mới chơi nó vui hơn nó hấp dẫn hơn kiểu có nhiều cái để mình tò mò hơn đấy thì nó hợp lý nhở hi hi hi hi đổ ngốc hay là bây giờ vừa chơi vừa tâm sự không mọi người muốn tâm sự gì không <laughs> kiểu tôi không giỏi lắm ấy nhưng mà em tôi cũng thích tâm sự á kiểu đó là tâm sự vui mà đúng không để như vậy đi nhở tại vì tí nữa chắc là mình luôn cassadin ba ra ba với cả rira ba xong rồi một con học giả nữa bốn học giả ba thanh lịch bốn học giả ba thanh lịch là bảy slot xong rồi kẹp thêm một con tanh vệ sĩ để cho con leona nữa thật ra là nếu mà cassidin ba thì cassidin ba tăng còn không thì tăng bằng leona thì thêm một con vệ sĩ đấy hi hi hi hi đồ ngốc gặp mày này ba chết à nhưng mà sao giống mình win ấy hỏng rồi win nhà này rồi anh em ơi con uh, con gì nhở con uh, con uh, talon của mình chọc vào con chó gát ấy thì con chó gát chết ở bên kia hết đam rồi chắc là mình win á cố lên bên kia ơi cassadin xà trâu lắm thua được thì đẹp hơn đứng i need thua win rồi anh em ơi à phế đấy ui con bờ đen này thông minh đấy nhở chiêu con này xong lại đập con kia mà nếu mà kiểu nếu mà con brand kiểu vừa rồi mà không đánh con uilao kia con uilao kia hồi máu là mình, mình thua được á để bài như vậy mà win mà ông kia đánh quả chó ghét chí mạng đấy mà sao ông kia không kẹp hai chó nhở ông kia kẹp hai chó stack ngon hơn chứ để như vậy thì cũng chả làm gì á bây giờ lấy được con gì ba tiền thì mình cứ lấy nhá con gì lấy được ba tiền mình cứ lấy đi cơ bản là mình có bao ra nữa thành ra là tí nữa mình vẽ đồ được crit phép nhá Sorin crit phép à thật ra trận này có một nhà đánh đột biến rồi nè thành ra là có một con chó ghét hai nhà đánh đột biến à từ từ nhá hai nhà đánh đột biến thì kẹp chó ghét nó à quên đánh Sinra nó có hơi đần không ê ba nhà à? từ từ nhá có thực sự là chơi được không vậy từ từ anh em ơi mình cảm giác có một nhà còn đánh bắt bắt thanh lịch chung này có nè trận đánh xin ra cũng thật đấy chứ mà bây giờ sojin thì xoay cái gì đây xin ra thì chưa có con nào sojin thì xoay victor à? xoay pháp sư à có lẽ em đã khóc rất ơ ba mươi hai tiền là mình tưởng ba mươi ba tiền chứ em tú có đủ tỉnh để tâm sự không em tú vẫn tỉnh mà em tú có có buồn ngủ hay là gì đâu hôm nay em tú không buồn ngủ thật nhưng mà sao tự nhiên mình em mua con con eco vào nhở tự nhiên mất một lợi tức luôn à bán cái đi tiếc thế nhưng mà cứ bán đi bây giờ không bán thì thỏ lắm hay là mình xoay thật đấy chứ chứ bây giờ mà đánh tiếp á kiểu nó hơi ghê á cơ bản là có mấy nhà bắt ờ, bọn đột biến á đột biến kết liễu à đội bính kết liễu thì nói chung là đánh con ờ, đánh con ra hơi tù á muốn chơi mà trận nào cũng khó ạ ừ cơ bản là anh chơi thì nói chung là thoải mái thôi nhưng mà sợ không vào top được á kiểu người ta cao tơ quá còn rít phép này ngon đấy còn không thì đánh ấy nhở thôi chắc là xoay xoay quay xe thật á thật không phải đám tú sợ mất điểm hay là gì nhưng mà có kiểu có nhà chơi chung ấy thành ra hơi khó hay để nó xoay cái sojin không không có tí ra đồ gì mình chơi cái đấy nhở xoay đi nhờ xoay đi nhờ hay làm cho thuật sư nhờ mọi người nhờ làm cho thuật sư không thì đánh thuật sư cũng được thuật sư thì đánh với chó ghét nó hợp lý hơn kiểu nó thuật sư nó cao tơ được ok ấy mình nghĩ là đánh thuật sư nhá thuật sư thì nói chung là giữ lại được cái găng à giữ lại cái găng đi tí làm cái à, cung xanh vô cực diệt gì đó thoải mái đi anh ơi à thật ra là đánh thì ao top thì nó bình thường nhưng mà cơ bản là bây giờ biết trước tự nhiên có mấy nhà gọi là đánh đột biến rồi hai nhà nhá ít nhất là hai nhà một nhà lắp kháng là ba nhà rồi ấy tí con xin ra không ném được trông có tù lắm đánh bài khác đi em không là cút đó này ok anh tô xoay đi được nhá đây rồi xoay luôn hợp lý chưa một pha gọi là xoay đồ hợp lý chưa ok <laughs> diệt luôn không diệt thì đánh mấy nhà khó ngon còn vô cực thì cũng cũng được tôi diệt đi diệt cho nó chiến mình nghĩ là win được á vậy tí nữa làm vô cực nữa bứng luôn may đấy xoay sojin ra được cái cung xanh luôn đẹp quá anh em ạ còn chết đây kiểu người ta biết mình xoay hay sao á kiếm thôi thôi thôi thôi chơi nhá chơi nhá sena hoặc là sena hoặc là jihin hoặc là đỡ vần đấy ba con hay là iz thì cũng được nói chung là 50 tiền là giàu rồi ra kia mình không mất chuỗi nữa thì thôi á siêu giàu luôn á giáp mà để random mình tầm này mình nghĩ là random cái gì cũng được sena đi em mà được nha anh tô được nhá. nói chung là anh tô là ấy đấy em tú chiều mọi người hết đấy lên cấp lên cấp ta ta ta ta ta vậy nếu mà đánh nếu mà đánh sena thì đao sau mình đôn kiếm form đã mình nghĩ là trận này sena hợp lý đấy cao tơ đầu lobby này ok ok nhá trận này sena ngon luôn á mình sẽ roll vào rau 3.2 nhá râu mình sẽ râu vào rau rau 3.2 anh giải cứu em với em bị mê anh đấy à mê anh đấy à mê anh mê anh thì giải cứu bằng gì đây giải cứu bằng tình không tình cảm không tình cảm không ôm chung bài tí cút hết tới giờ á anh à ok dung trường ơi iz đi anh à iz nói chung là tí, tí nữa mình roll sáu một chút đã nhá mình kiếm cái form đẹp đã thì ra được cái gì thì mình chơi đấy nhưng mà mình nghĩ là đánh Senna thì counter được cái lobby này luôn cơ bản là vừa giải cứu vừa đánh cái bài gì nó hợp lý một tí nữa anh em ạ nhở chứ bây giờ đánh kiểu mấy cái bài không hợp lý á ví dụ mình thích mình thì thoải mái đi nhưng mà bây giờ mình đang chơi dùm á thành ra là mình cũng phải giúp giúp mọi người lên danh một chút thôi thì nó hợp lý hơn lucien mình nghĩ là lên cấp rôn một tí được á iz thật này từ từ nhá ông nào bảo đánh iz đúng không được được được iz đi hay á hay á ok iz nhá iz hiện tượng nhá làm một trận iz hiện tượng cho nó vui này vậy thì bán con này đi bán con này đi bán con này bán con này <clears throat> iz hiện tượng để tí nữa mình xem ô hiện tượng ở đâu nhá mình chưa biết ô hiện tượng ở đâu nữa cơ iz vậy iz vậy lâu mà mình chưa đánh iz gọi là ba đồ này á ngày xưa thì đánh đồ như vậy nè bây giờ thì thì hơi hơi ít nhà này có di cầm kháng hiệu ứng à ngon nhở nhưng mà iz không có kháng tí hơi sợ chó gát một chút còn không thì mình cứ để con iz nhá tí mình lên bảy mình roll tiếp kiểu lên bảy ví dụ mà zona được form à, morgana các thứ thì chơi cũng được nói chung là ra cái gì mình chơi đấy trái tim vệ sĩ tụ điện với cả hộ pháp à hộ pháp phải đánh cái kia ngon luôn á hộ pháp thì đánh cái kia ngon luôn còn vệ sĩ à vệ sĩ chắc là không cần tụ điện cũng không cần mình nghĩ là lấy hộ pháp thôi sena nè ô hình tượng ở đây à ô hình tượng ở đây à ô hình tượng ở đây à ô hình tượng ở đây đánh sena xấu nhở nhưng mà vẫn phải bắt con sena lại nhá tí nữa cũng phải kẹp cho con id này hồi phục thôi vậy đi nước mắt à nước mắt thật ra là không cần chỉ nên lấy đồ tanh nhá lấy đồ tanh đi lấy thêm đồ tanh nhá trường em vừa có người uống thuốc độc nhảy tầng á ghê vậy nghe ghê đấy gì mà uống thuốc độc nhảy tầng ghê đấy thật ra là gần đây mình thấy cái mấy cái vụ đấy hơi nhiều nghe nó cũng kiểu hơi sợ thật kiểu bị áp lực á từ nhiều nguồn anh em ạ nhà này z hai à Ari skill không trúng con IZ nhưng mà con Mazaha thì có quỷ thư thành ra chắc là mình thua đấy không đép được con nữa nhỉ thật ra đánh thuật sư thì cao tơ hơn đấy chứ nhưng mà bây giờ ô thần tượng thì cũng hơi xấu hay đánh Zihin ta à? mình quên mất mình có hộ pháp nhở ừ mình sẽ chụm chụm lại nhá còn không thì đánh gì đánh đánh đánh ô hình tượng mở dưới một ô thì ngon quá ari à ui con Iz cầm găng kìa nhà này chắc là không lấy đâu lêu <laughs> lêu ngon ngon ngon ngon ir hai là bú tí nữa mình xếp tạch lại nhá mình quên mất mình có hộ pháp anh em ạ à. trong đần đấy <laughs> đần thế đần thế nhưng mà ir tí nữa không có kháng thì cũng hơi mệt mỏi một chút kiểu nó dễ bị cc á nhưng mà chơi thì chắc là chơi đi <laughs> sợ gì đâu còn nếu mà để à, đánh trận này thì thuật sư mình nghĩ là cao tơ cả lobby thì ngon hơn găng à bo bo lại một chút đi vậy đi mình mới thua rồi nên là mình cũng không muốn lên gấp lắm á đang thua rồi mà bài mình toàn một sao nhỉ anh em nhở em từ từ đi mình xem tí nó trứng có sát thủ không á mình đánh id sát thủ cũng được nhở id sát thủ cung xanh vô cực là đẹp nhất bỏ diệt đi nhờ bây giờ con id cầm hai đồ này nó cũng chả biết đang đúng một đồ gì á ví dụ mà nó rơi ra cái cung xanh hoặc là diệt thì ngon nó rơi ra vô cực thì nó hơi phế đúng không nếu mà có biến sát thủ á đâm ui không đâm được phát nữa nhưng mà chắc là mình vẫn win đấy nhở nhà này trông điếu uối đấy yếu đấy chắc là win rồi anh tú phụ đạo cho em môn kế toán được không thứ tư em thi rồi ở à, môn kế toán nào môn cờ toán em tú chịu ấy môn toán thì em tú còn còn không thật ra là bây giờ cũng quên hết rồi ngày xưa thì mình học được môn toán thôi còn bây giờ thì mình chịu nhá lulu à morgana nè morgana với cả hai con này hải đánh iz thuật sư không mọi người làm trận iz thuật sư không nghe hay nhở <laughs> iz thuật sư à nghe nó có vẻ khá là bánh cuốn đấy Nhưng mà mình vừa win rồi ấy nên chắc là mình để để tướng bình thường mình đép đi anh em ạ bỏ bọn dốc đồ đi nhá mình mới win rồi nên là bán luôn đi dốc đồ đi cũng được tại vì để con mo nhiều kia tanh ok hơn ui id nhiều siêu nhở nhưng mà không có khăn thì hơi sợ về lết hơi sợ tầm mày nói chung là thoải mái tầm mày thì lo được ừ. ok win hai nè giao sau run rùa rù ra được ir hai thì bú làm phát năm thần tượng luôn á năm thần tượng à năm thần tượng thì có ấn thần tượng em chơi nhá anh tôi nhá ok anh tôi ơi chịu là chịu thế nào em toàn xem stream anh chứ có học đâu chịu là chết dở rồi à xem stream anh à nếu mà bây giờ anh tú không không học được thì làm sao bây giờ thì làm sao bây giờ diệt với cả clip phép à từ nhá giờ lại ra đồ phép à thật ra là mình có cái baroran thì mình đổi đồ cũng được thần tượng với cả sát thủ đấy sát thủ ngon quá sát thủ thì nói chung là cao tơ được cái lobby luôn ê từ từ nhá sát thủ thật đấy phải sát thủ ấy anh em ạ không sát thủ làm tú đi á cho id này cầm nhá từ từ đã cho ở đây đi Zeke à? Zeke để làm gì đấy? Lại sách ấn à? sách ấn cuồng đao à từ từ nhá sách ấn cuồng đao ngon đấy nhở nghe ngon đấy con này không cần này Zeke thì thật ra là cũng được xài tạm được kháng hiệu ứng cho con này luôn nhá ê mình tanh bằng con mo xong rồi mình đánh như vậy không ê mình thử đánh form như vậy không nghe nó hay hay nhỉ? Zeke cho con à, này đi cuồng đao thì không cần đúng không xài luôn tái chế à không có thần tượng à băng đảng đột biến đột biến kết liễu đúng không tái chế thì chắc là ngon nhưng mà mình đang muốn gọi là lấy cái thần tượng hơn đấy nên là mình đợi nhá thần tượng đi đợi rùa rùa thần tượng đi đánh năm thần tượng cho nó xiến cho nó chiến cho nó chiến à, ok thử đánh à, form thuật sư với cả ấy nhá thuật sư thuật sư gì nhỉ thuật sư sát thủ với cả gì gì ấy nghe nó hay hay ấy pháp sư à pháp sư không cần em tú lên cấp tôm một tí đó mọi người ạ à. sena hai nè hi hi Zillion nhà hi hi đỡ bần không cần đâu cơ bản là mình đánh phong kia luôn rồi con này bỏ đi cho em thú xin một con gì được không hi hi cá hai sát thủ à ê từ từ nhá cá sát thủ được anh em ạ cá sát thủ nghe hay á ê cá sát thủ đi hack tiền ai à, hack hack ấy đi nhở ừ, cốc cũng được nhở nhưng mà thôi đợi đồ cho mo đi cái dây chuyền này cho lulu à vậy thôi coi như là mình đánh iz bình thường không phải cá sát thủ nhá hay á trận này hay á bây giờ mình cần một con morgana nữa à quên cần một con gì nhở seraphin seraphin ba thần tượng cho con iz này hồi phục đã bài mình hay á thiếu con ori nữa anh em ạ mình nghĩ là trận này không tay một nhà phát minh nhá bình thường thì nói chung là form này ngày xưa là tăng bằng nhà phát minh nhưng mà trận này mình tăng bằng uh, thuật sư đi tăng bằng mo đi cho nó lẹ lẹ ok lên con này hai nè xe phân luôn xe phân luôn anh em ơi lên nè lên nè vậy đi nhà dích cung xanh không cần kháng ứng có rồi bây giờ đợi đồ nó cá chê đúng không crit phép là đẹp nhở crit phép à hay là mình đập một chút đâu? cơ bản là gian đum mình nói chung là mình có gian đum á đột biến à <laughs> ê lêu lêu lêu lêu lêu lêu cá điên đi làm một chút cá điên đi id ba ba hình tượng à ir sáu ba hình tượng là bú à em tú hôm trước nói học ngành gì quên rồi à em tú học à em tú học điện tử truyền thông anh tôi ơi em tú học điện tử truyền thông nhá hi hi đợi nhà phát minh cũng được này một chút nhà phát minh tanh tụng hai đợi ấn dốc đồ ở ờ, quên đâu có ấn dốc đồ đâu bây giờ mo hái là bú nhá cá chê à cá chê cầm găng à lấy được thì đẹp lấy được thì đẹp lấy được thì bú lấy được thì bú lấy được thì bú lấy được là bú lấy được là bú ok đợi nhá đợi cái hai nữa là bú nhá học gần giống ngành anh à học gần giống ngành rồi à thế thì anh tú cho em vay tiền học lại đi mai em gọi cả trường và xem stream mà nếu mà em gọi được cả trường và xem stream thì anh sẽ bỏ gọi là cái tiền lương anh kiếm được để <laughs> lo cái tiền học lại cho em thật ra là anh kiếm một tháng được ba củ thôi thì bây giờ học lại thì anh nghĩ không mà thật ra là em học trường gì đấy tại vì có nhiều trường nó cũng hơi mắc đấu sĩ à hay là làm một chút đấu sĩ tanh tủng anh em nhở chứ bây giờ đợi thần tượng thì nó cũng hơi lâu ê nhưng mà thôi đợi đi nhá làm một chút còn content đi content đi ori thật ra là cho vào cũng được ấy nhưng mà hay là ori thay con này không ori cc ngon hơn con lulu á mình nhá bỏ lulu đi cho con này anh đam nhá Zeki à cho con uh, ờ, Gna đi hay là Ori nhở Gna hay Ori nhở Gna đi cho Gna nhá anh cũng học thử viễn thông nè tưởng chia bảo VT lương mười hai củ má có không vậy ông chè mõm mà mười hai củ nhưng mà là mười hai củ khoai à mọi người bài mình cần con ấy hai nữa một cái hai hai nữa tầm này mình eco tiền nhá mình lên chín đi tí nữa ra cái ấn thần tượng xong rồi mình lên chín mình kẹp thêm một con thần tượng nữa galio là bú đánh trận năm thần tượng cho nó mẹn nhẽn nhá tí bỏ bữa thuật sư ra cũng được ok bro cho hai con cá luôn là thôi mọi người ơi một con thôi mình đang nghèo quá nhận hai găng đạo tặc và kho thần tích à nhưng mà bây giờ hai con này của mình full đồ rồi lấy cái này không lấy cái này thêm máu cả giáp vào lấy hai găng đạo tặc thì thật ra là tầm này win trích khỏe luôn nhưng mà tí nữa mình nghĩ là con cá của mình hách đồ được á thì bây giờ mình xem xem cần cần giáp không nhá nhưng mà trận này toàn là phép à mình nghĩ là lấy cái giáp không ngon á hay lấy đồ đi nhở đồ hần tích không đồ hần tích cho mo tanh không hai găng đạo tặc thật chắc chắn là không ngon luôn tại vì tí nữa mình hách nhiều đồ lắm ê vuốt bẫy à huyết kiếm ngon đấy mà cái này cho mo cũng ngon cơ nhưng mà thôi lấy cái lấy cái vuốt bẫy nhở đồ nào cũng ngon luôn á thề nhưng mà làm một chút vút bẫy đi một chút vút bẫy vút bẫy anh em ạ một chút vút bẫy cho này ăn đam nhá phun đam một trăm sáu mươi bốn ngoại binh cái gì đấy điên à nhà phát minh hoặc là máy móc hoặc là hoặc là gì nhở hoặc là thần tượng thì mình lấy nhá ừ. lõi cuối hưởng kẻ hào quang kim cương nè à, anh cảnh vẽ vậy danh này ui từ từ cái gì đấy ren ba à căng vậy căng vậy xong rồi mình mất xích luôn à từ từ nhá iz đang bắt đầu luồn vào rồi vâng bây giờ thì sao đây thua rồi mình còn mo một mà ông này đánh renta ba cái gì vậy đang đang con này một đang gọi là vui vẻ với con cá mà ông này renta ba quả căng thế hoa hồng này hay nhá hoa hồng này ngon á hoa hồng mình phải giữ mình phải giữ tí nữa lên cấp kẹp được con galio nữa là bú galio thì nói chung là bỏ bớt cái con mo đi tanh bằng galio nhở hợp lý chưa nói chung là lên cấp nữa nhá lên cấp nữa thì đẹp cho cá hưởng hưởng re ke à, mỹ là không cần đâu mình có cái lõi ấy á mình có cái lõi gì nhở bộ pháp ấy xếp như vậy cho nó nhiều siêu anh em ạ với cả mình nghĩ là con cá không cần đâu không cần đâu không cần tham quá anh em ạ không có ấy ở quỷ thư à bây giờ mình nghĩ là gen đúng một cái quỷ thư là đẹp nhất mo hai nhá mo hai thì yên tâm hơn nè ê bốc đồ à từ từ nhá tí lấy bốc đồ ra cũng được ấy chứ hay là mình đập ra đi nhở thôi đập đi trước sau thì nó gen đúng mà máy chiếu với cả tim băng à tim băng ngon không tim băng trận này mình thấy không ngon lắm máy chiếu à máy chiếu đi máy chiếu nhá nói chung là để một con bên đây thôi tại vì cơ bản là bên đây mình có chiếu rồi chiếu đỡ vần nhá là bài này chắc là mình thua đấy chứ con đỡ vần kiểu cao tơ bảy rê lắm mo của mình không có đủ đam à quên không có đủ tanh nữa cơ ui cá phế luôn có thực sự là lên chín được không vậy ê từ từ nhá mình chiếu được rồi mà bị đấm cho bỏ cái vút bẫy lỡ nó dần đùng ra giáp máu đó anh nhở dồn các anh em ạ Jerry à không cần tầm này ra được con kia hai để bú luôn á khó nhở bây giờ thật ra là mình có thể bỏ một con thần tượng đi khó đấy khó đấy và rồi sao cơn mơ lại buông chờ nhà này thì con bitfor nó thả một đống vào đầu à iz thì bị cảnh binh à ui con mò mất tích luôn Ê, từ từ nhá bài này xong rồi ao tốt mà cái gì vậy top tám mà thật ra là đang có ít điểm thôi nhưng mà top tám sao nghe nó ấy thế mình nghĩ là bài mình mạnh cơ ờ không hiểu sao bị đấm không ạ chịu đấy cá chê hai từ từ nhá cá chê hai à con mau của mình cơ bản là tanh yếu quá không làm gì được luôn á cá hai này thêm một chút tanh đi à quên thêm một chút đam đi em ơi hay là cho cá thần tượng không cá thần tượng xong rồi xếp như vậy à nghe nó có vẻ hợp lý hơn không cá thần tượng thì cũng được ấy nhở tại vì con kia của mình hơi cùi á cá thần tượng thử một rau nhá anh tú đánh hay nhá đợi đi à gặp nhà này hai đi cô chưa dùng mà thua nữa thì chịu nhưng mà con cá gặp con chó ghét thì sao mà cắn còn đúng nó vút bẫy đó trời ê giống thằng này chết luôn lắm có được đi chợ không vậy có được đi chợ để nhặt một cái ấn đột biến à quên ấn ấy không vậy thần tượng nữa không vậy năm thần tượng là bú cố lên hai hay cái một đồ hai đồ à từ từ nhá xô cho con này đi ê từ từ xô xô xô xô ai da không kịp xô zin à tiến công này máy chiếu với cả dây chuyền là mình nghĩ là lấy thêm đồ tanh nhá bây giờ không có đồ tanh là mình cút luôn đó thật bây giờ không đợi được năm thần tượng rồi năm thần tượng thì ngon thật đấy nhưng mà mình nghĩ là lấy dây chuyền đi một chút tanh đi bỏ mảnh cho eco ừ, em tú biết rồi nhưng mà em tú nghĩ là con cá hack đồ ấy thành ra lấy renta ba top tám kìa thua nhà nào đấy thua nhà này à hai thua nhà nào nhà kia ra đi hai luôn mà bịp chua uhm. tầm này mình nghĩ là chỉ có nuôi cá thôi là may ra sống được bây giờ đồ này mình muốn đợi cho con ấy quá nhưng mà phải lắp hai máy chiếu á tầm này mình không đợi được đâu đợi là đi đấy trận này ô thần tượng nằm dưới đánh sena là ngon à đánh ô thần tượng ở dưới làm tú top một luôn á cao tơ cả lobby luôn á nhưng mà cơ bản là em tú muốn đánh bài nó không phải là meta một chút đánh cho nó vui hẳn nhưng mà chắc là trận này đời đi rồi trận này cố lắm một cái top năm là là đẹp mọi người ạ con cá của mình gặp này này thì là ăn được á tại vì cơ bản là con cá của mình đam to lắm Tôi chết con arui luôn à chết luôn biết ngay mà con cá của mình nuôi lâu lắm rồi xẻng à xẻng nhờ bây giờ một cái xẻng không thì cũng chả làm gì nhờ ông này không có hai xẻng đã... từ từ nhá ông này có con cá anh em ơi đừng đừng giết cá đừng ui giết chết cá rồi không là mình lấy hai xẻng ok chứ à cá của ông này cũng có đồ à hi hi mỗi người một đồ vậy sojin đi sojin cho con ori tạo siêu nhiều cũng được úi trời ơi hay thế hay là biến tiến công biến tiến công thì không làm gì cả bây giờ một là cho nó ăn đam hai cho ăn máu nhá bây giờ mình lì lên chín được mình kẹp con galio thay con mo là top một đấy nhưng mà đấy là việc của lên chín cơ bây giờ mình gặp này là mình thua chắc một trăm phần trăm này gặp này là mình thua chắc một trăm phần trăm nên là hy vọng đừng gặp gặp này lắm tú đi ấy đứng đừng gặp làm ơn á đi rồi gặp này em tú chịu rồi gặp này em tú thua rồi không ăn được nhà này có con đi kinh quá anh em có cả áo choàng cơ thành ra là hơi khó cho mình không có áo choàng ấy thì may ra có áo choàng em tú chịu rồi hết máu rồi anh em ơi cố lên tim ơi ui còn con derry vip nữa cơ ủa rồi sao không lắp đồ được má biết ngay là thua con derry mà ewin ở đâu đấy là bài mình mạnh khởi luôn á ra đi hai nó dắt dắt dắt mình dắt con á phế thế bà mình mạnh lắm rồi ấy thề chỉ cần con galio thay con con con con con morgana để mình lấy cc ấy, chắc chắn là mình top một luôn với cả năm năm năm gì nhỉ năm thần tượng nó khác bọt con cá chê của mình siêu mạnh luôn rồi ấy nhưng mà cái nhà kia có cái áo choàng với cả cái cuồng đao á nó bay linh ta linh tinh quá với cả có cái vút bẫy á thành ra đỡ được một lần chiêu nên là mình không kết thúc con đỡ vần nhanh được kết thúc đỡ vần nhanh thì chắc là mình win á hơi đen một tí mọi người ạ hơi đen một tí hơi đen một chút thôi đánh một trận nữa đi để cho đỡ bị ờ, rớt rớt danh đã mọi người ạ không mất công mà lại rớt danh ấy làm một trận nữa đi hơi tiếc hơi tiếc tam gen ba thì ăn tam gen mình nghĩ là mình nghĩ là lên chín thì top một tôi không cần phải ba đâu thua là trần chuẩn thôi trách cái gì à? ừ, thua thì do con đi hai thôi mà có năm tiền hai sao mà còn có vip á thật ra là con đấy mà không có vip á thì mình à, mình nghĩ là mình win được á cơ bản là có vip nó bay nhiều quá móc tích cái cuồng đao đủ số rồi mình không xí được không cao thủ không ọp mà không cao thủ không ọp là phải ba game lận á để mình xem đã để mình xem mình đủ sức không và rồi sao cơn mơ lại anh tú nhìn người ta nhiều làm gì chả gặp mà <laughs> nhìn nhiều chả gặp và bây giờ biết sao bây giờ biết sao bây giờ oxy đi vào thì nó tú lên cao thủ cùng cuộc cuối cơn đau ai trong ngông ai he he Hmm. <laughs> vút bẫy cao tơ quá ừ, vút bẫy kiểu nó đỡ được một một lần chiêu ấy, cơ bản là con cá của mình uh, con cá của mình đam to á thật ra là nếu mà để nút một phát là chết đỡ vần luôn đấy nhưng mà nó nó câu được một lần nên thành ra là đỡ vần đam đam đam được nhiều quá chứ ở đấy ví dụ mà con đỡ vần chết sốc ngay á thì bên kia chỉ có mỗi con derry thôi mà bây giờ con đỡ vần chết là kiểu không có con nào gọi là đam chết là con mò của mình đâu con mò của mình cơ bản là có thuật sư ấy con derry cũng chả bắn chết được thì mình nghĩ là win được cơ bản là cái thuật sư à cái cái vút bẫy của người ta cao tơ quá thôi là cái gậy đi làm một trận xin ra đi cố gắng đánh một trận xin ra được thì thôi nhá iz ừ. ừ. bây giờ Ameta quá rồi anh ơi ừ, em tú biết rồi nhưng mà nói chung là chơi thì chơi nó vui vui thôi chứ còn con id không phải là thật ra là không phải là một con tướng yếu cơ bản là con id là kiểu nó bị cao tơ bởi những cái con như kiểu là đớ vần nè sivir nè ơ ông này sao là biết mình nhở <laughs> đỉnh vậy đỉnh vậy full cao thủ hai game top một đã lên rồi à phải không vậy để mình xem nhá cảm giác hai game win được lên thì lên thôi một cái nước mắt à một cái nước mắt với một cái gậy à? đồ xin ra thì đẹp ở đấy nhưng mà đột biến hắc tinh nhá thành ra là để xem đã anh em ạ mua con này nè à. mua con này nè à. anh tú kêu tên em cái à hello nguyễn minh hậu kêu tên em nhiều cái cũng được Catlin 2 à con này không Ui, đồ này đánh hắc tinh cũng ngon mà đánh xin ra cũng ngon kho báu ba ê lấy ngoại binh đi nhở chứ bây giờ hai lõi này thì công nghệ chắc chắn là bỏ rồi cái này thì đánh đam á nên thành ra là lấy cái này đi hợp lý đấy hợp lý đấy hợp lý đấy ok nốt game ọp à nốt game ọp đâu Nam bom là sao cái game ọp là sao Nam bom con ngũ cái bỏ đi nhá Morgana này có dốc, dốc đồ à morgana à ba dốc đồ rồi nè morgana thật ra đánh thuật sư cũng không không thích lắm cùng senna à ô hình tượng ở đây à hai đánh trận senna nè mọi người nhở nói chung là đánh cái này đã hai đánh senna đánh senna thì cao tơ của lobby đấy nhưng mà cơ bản đồ này đánh cay xa ngon quá nhở thật sự không ra ngoại binh nhỉ anh em nhỉ không đang ngoại binh được hơi cùi talon hai talon hai thật ra là cũng có đồ đấy talon hai này nghe đần đấy cơ bản là form Senna của mình cũng đẹp ấy. thật ra là mình chưa đánh Senna trên đây bao giờ cả đúng không mình chưa đánh Senna trên livestream bao giờ cả ít lắm mình ít khi đánh Senna lắm thành ra là mình đang đánh muốn đánh một trận Senna hơn đánh Talon thì nói chung là nó cơ bản rồi nó bình thường rồi không phải cơ bản nhưng mà ý là đánh bình thường ấy kiểu nhiều người đánh rồi ấy nhà này lấy hai luật sư nhưng mà lại lắp cung xanh à à thật ra là Senna cũng cung xanh rồi nhỉ tưởng anh bảo nút game ọp mà có đâu anh có ọp đâu nam bom trứng lâu nở quá à. ừ trứng lâu đâu nở quá mà mình lấy cái này mình không đép được luôn nhá ui đấm nguyên nhà luôn à thôi bỏ đi bỏ đi bỏ đi bỏ đi dốc đồ chắc là cũng bỏ nốt nhờ anh em nhờ mình sẽ đánh ấy nhá mình sẽ đánh uh, ờ, na trận ai à, quên đánh sena trận này nhá nhưng mà đồ này đồ phép cơ khó nhở khó cho em tú thế ừ. đánh sena tí đã chấp một lõi kim cương luôn thì đấy đi đồ cai ra kìa em mà đồ cai ra thì phải đép được cơ anh ấy ạ à. con này hai à ui hai con leona này ê bọn thanh lịch ván này ra nhiều nhờ như kiểu nó bảo là chơi xin ra đi á thật nhưng mà bây giờ em tú không mua mất rồi nếu mà đánh cai sai thì đép form bình thường thì nó ok hơn còn không thì đánh sena thôi đánh sena đi làm được sena cho nó khác bỏ tí bán đi sena nhá quyết định đánh sena nhá sena thì nói chung là giờ làm cái cung xanh trước này nè thì đã làm cái dây chuyền ok ba đồ con sena là gì anh nhỉ à? mình nghĩ là ba đồ full nam đi cung xanh vô cực với cả diệt nhà đánh dốc đồ à thôi mình đánh xin a vậy cao tơ lại một chút vậy nhà này kiếm súng nhà này nhà này hai đấu sĩ nhà này giáp nhà này phật sư nhà này luyện cung à có khả năng là một nhà đánh chung với mình thôi bài mình nói chung là hai mươi tiền thì cũng giàu chả sao cả hà nội mưa gió chán quá vt ơi à sao lại chán phải đăng phong không được đi chơi à? hay là sao là chán nói chung là mình thì mình thích mưa cơ bản là mình ở trong nhà không thì mình thích mưa còn ví dụ mà mình đi đâu thì mình lại không ghét mưa đấy à quên mình lại ghét mưa rất là tùy dạ, dạ. lên cấp cho con mo vào không con mo vào thì có thêm tanh luôn nhưng mà bây cơ bản là bây giờ mình cho con mo vào thì bài mình có tăng tiến được sức mạnh nhưng mà bù lại mình sẽ mất một lợi tức à nhưng mà cảm giác mình thấy người ta đép bằng phép nhiều ấy mình nghĩ là cho con này vào cũng hợp lý đấy à, ok được nhá cho tạm con này cầm đồ đi tại vì tí nữa dù gì cũng dây chuyền nó cho nó cầm gậy đi cầm gậy tạm bị kéo à nhưng mà kéo con vách đúng không nhà này thật ra là con sriu random là vô cực thì lại ăn to nhá không biết là mình ăn được không con mo nhiều giáp nhìn rác nhỉ anh em nhở kiểu nó cứ bị rác rác kiểu gì á con mần mười cái không đọc cái nào cay chưa phải không vậy quang hưng phải không vậy theo như bài này ra thì chắc em đánh thanh lịch đầu game batalon leona nữa ngon chết nè ừ. bài này em nghĩ là bài thanh lịch á bài thanh lịch hoặc là bài tiến công Deadside ra cũng nhiều mà con à, gì nhỉ con Deadside ra cũng nhiều mà con à, Leona ra cũng nhiều nói chung là thế là ích kỷ à nói chung là thế là ích kỷ á là thế là ích kỷ là sao Sena cầm găng luôn binh binh binh cái gì đấy cái ông này đừng có binh ơ ông này binh à cho người ta chơi đấy đừng binh mất găng thì mình nói chung là lấy kiếm được ui Sena cầm găng bú con chết đây nhà kia lấy được kiếm luôn mà nhà kia top một lấy được kiếm à ngon không lấy được thì ngon nhá về nhà này đánh chung với mình rồi nên là không biết là có roll được ba không nói chung là roll hai sao mình nghĩ là bài mạnh rồi tính tiền cho vt à tính tiền gì đấy tính tiền gì đấy lên vách hai đi như vậy thêm tanh pháp sư thì chả làm gì cả thêm một sư đi thần tượng thì mỹ là ngon hơn á vách hai lên tanh nhá chắc là mình win đấy cơ bản là lên được con vách hai rồi không nhà này thật ra là có luyện cung với cả có con catlin á nhiều khi catlin bắn bắn phát chết luôn á nên là không biết nó win được không đấy bắn phát chết luôn này may quá không bắn trúng con sena anh em ạ nhưng mà chắc là mình thua rồi luyện cung nhiều đầu game nó bắn nhanh quá cơ bản là win round này thì không tích được 30 tiền cơ nên là hơi phế nhà này không tích 10 tiền à đang ôm cho mình khá là nhiều ôm xin ra với cả ôm cái gì nhiều đấy bán bớt mấy con này đi nhở sao ông này không bán bớt đi nhở bài ra cái form thanh lịch ngon chết à bài ra cái form thanh lịch ngon chết à nhưng mà đấy lê lê leona này nhưng mà em tú ờ, đầu game có con sena ngon quá anh tu ạ thật ra là bọn dốc đồ đầu game ấy kiểu cứ bị làm em tú nghiện á kiểu bây giờ không đánh dốc đồ em tú cứ bị khó chịu á cơ bản là dốc đồ là một một cái tài nguyên á em tú thấy là khá là ngon trong cái game này luôn á dốc đồ với cả ngoại binh kiểu hai cái hai cái thứ mà giúp mình có thể top một được á đột biến được á mình nghĩ là game này chỉ cần tối ưu tiền là top một rồi đâu cần gì nhiều đâu mọi người nhà này à nhà này đánh ờ, kiếm súng chắc là đánh phép mình nghĩ là đánh thuật sư cao tư ấy tới này thì mình nghĩ là ít nhà đánh ke xa thôi thành ra là đánh bài này cũng bình thường chẳng qua là ngẫu hứng thì mình đánh thôi búp phát này ui búp một phát nữa thì nhà này hơi khó đép rồi nhà này chắc là đép được một con nào <laughs> tự ra sinh hai là bú tự ra sinh hai với cả morgana hai là bú còn không mười ba chấm hai lên sáu rồi, rồi một chút khó quá sao lại khó có gì đâu mà khó tận cùng của cuối cơn đau em vẫn yêu anh như lần đầu ori với cả con ấy nữa là seraphine nữa nói chung là có vách hai nữa thì tanh ngon rồi bây giờ mình chỉ cần một trong hai con này hai thôi thật ra là cn 2 thì ngon hơn cơ bản là cn có đồ bán con này đi dạo anh tú thích vậy á cho to mic lên nào ơ em tú để ấy rồi mà em tú để em tú để mic gần lắm rồi ấy cơ bản là đêm đêm rồi ấy mình cũng thích gọi là nói nhỏ nhỏ ấy. cho người khác còn à, ngủ nghỉ anh em ạ găng nữa à? một cái bàn tay với cả một cái vu cực không hay là đợi một cái khăn thật ra là khăn thì cũng ok mình đang có ba đôi nè nên chắc là ba chấm hai mình đôi nhá dép à thật ra là cái găng này tí nữa mình có thể làm một cái kháng hiệu ứng cũng ok thật ra là mảnh đồ thì đẹp ấy nhưng mà bây giờ không lắp được đồ gì luôn rồi anh em nhỏ kiểu mảnh đồ thì ok đấy ngon thật đấy nhưng mà bây giờ mình không lắp được cái gì ngay á nếu mà bây giờ lắp vội thì chỉ lắp được cái bàn tay hoặc là cái bốc đồ thôi còn phép thì cũng chả có gì ngon hay là lắp cái bốc đồ cho con ờ, vách nhở còn nếu mà để đợi đồ chuẩn thì thì nữa vô cực với cả kháng cho mo hoặc là kháng cho vách thì nó ngon hơn còn cái này thì dây chuyền còn cái gậy này thì một là nỏ xét hai là hai là quỷ thư ba là clip phép bốn là súng em tú hát bài phải chia thay thôi đi em tú à bài đấy là bài gì đấy bài đấy của ai đấy phải chia tay thôi thì mình nghe hơi quen đấy nhưng mà mình không biết là của ai hết nhà này level sáu đang gọi là nhà này nếu mà kiểu đánh mà xoay được thì đánh zihin mình nghĩ là cũng ok đấy cơ bản là người ta đánh form Kathleen lên đép ấy bây giờ người ta khỏi phải zone ở đây làm gì kiểu đép một phát thẳng lên tám luôn thì đánh zihin nó hợp lý hơn đấy là mình nghĩ nhá còn người ta đánh gì thì mình không biết bài mình mà win được thì hơi ảo nhở ui win luôn này nếu mà win thì sao sau mình lên cấp mình roll nhá ok đen chưa con sena bắn một phát chết hết luôn đằng sau mà bịp nhở toàn thanh lịch kìa ừ toàn thanh lịch anh em ạ nhưng mà không, không sao không lên được con nào hai à bắt lại mấy con ba tiền nhá cho nó lên bớt nhá lulu nữa leona này mo hai thì mình nghĩ là cũng ok rồi pháp sư một con à vậy đi cho một con pháp sư vào lấy thêm một chút đam cũng được cho nó cầm tạm mới gậy đi chả làm gì cả mình rôn một chút thôi nhá mình không rôn nhiều đâu lên là một con hai rồi thì mình nghĩ cũng khá là ok rồi ui đứng ui không ra chiêu được anh em ạ đột biến hắc tinh là hơi ghê nhá giống mình thua đấy đột biến hắc tinh thì nói chung là về lết thì mình nghĩ là mình lên đủ bài mình không sợ đâu cơ bản là mình thuật sư mà đột biến hắc tinh sợ thuật sư lắm thì chắc là xếp con mo lên tanh cùng em ạ con vách cảm giác không có đồ tanh một mình hơi đuối chắc là mình win rồi còn ba con sống mà ok chiu hay là zone cố con này hai nhở zone cố con cena hai là mạnh khởi luôn của tấn hưng ấy em tú à hay nhức nắc à nói chung là mấy bài của tấn hưng thì em tú gọi là biết nhưng mà nhưng mà cơ bản là em tú không ấy Ui, lấy lúc cái này thì bây giờ chấp lõi quá nhở nên là thôi nhá mình lấy hộ pháp hoặc là phước lành thôi mình nghĩ là phước lành ngon hơn á hồi phục đi hộ pháp xếp thì nó hơi khó phước lành đi rôn một chút không rôn một chút không rôn một chút không rôn xin hai không đạch gì vậy từ từ nhá rôn quả này hơi cuốn đấy thành ra là mình muốn rôn tiếp đấy anh em ạ rôn cái méo rồi đấy thôi được rồi được rồi được rồi được rồi như vậy thôi tạm tạm như vậy thôi <laughs> ê từ từ nhá rôn quả bịp nhờ vách ba nói chung là nó hơi tốn lực nhưng mà cơ bản là tầm này hai con này của mình chưa xài nên là thôi bán tạm con này đi ê rôn quả ảo ma nhờ <laughs> rất là bịp nhá cái game này rất là bịp thật ra là nhà này có blitz à để blitz kéo đi cũng được vậy đi rôn quả rôn như rôn đấy nhưng mà chưa ra sena hai nhá thành ra là hơi đuối cần sena hai lắm anh em ạ nói chung là có cái phước lành rồi thì mình nghĩ là không cần bàn tay cũng được nhà này có diệt à với cả có vọng âm tầm này full hai sao không biết là mình ăn được không chắc là ăn được á cơ bản là bài mình cũng toàn hai sao mà kiểu cũng là một chấp lõi kim cương bằng nhau á thực ra là ăn được thôi ok ông này chơi dễ thật nè bài này top mấy á bài này em tú được top sáu chân đẹp ạ bài này em tú thua nhà jerry hai uổng quá cái ông này chơi máy của slide đúng không là không anh tôi ơi ozin thì lúc nào cũng gọi là tầm bốn chấm bác con Asiba ra rồi ông ozin mình thấy đánh mấy cái bài slow zone á ông ozin là cái ông kiểu siêu vội luôn á toàn ra ba sao sớm thật toàn là talon ba sớm với cả Asiba sớm đó mọi người ạ trong ozin này chơi game cũng đỏ thôi mà cứ chê rồi chê em tú ạ ozin ạ bây giờ mình nhặt kháng hiệu ứng hoặc là nhặt vô cực vô cực một tiền mình nghĩ là không ai lấy đâu hi hi đồ ngốc nhưng mà chắc là mình lấy cái đấy trước á mình lấy kháng cho mo trước á nói chứ mình lấy kháng trước anh em ạ khá ngon hơn tại vì con sena tí nữa mình nghĩ là đồ gì cũng được còn con mo mà không có kháng ở trên á trông nó hơi tù nhà này rôn rồi à đừng rôn nhưng mà chắc là mình lên bảy mình rôn á gần na nữa kháng hiệu ứng này mình lên bảy rôn không cơ bản là lên bảy form nó gọi là đẹp hơn á rồi nó còn ghi hai bú bầu bú sắc bú ở ờ, bu sắc bú di hin à nhưng mà mình chưa có con ấy nhở mình chưa có con uh, ờ, gna chắc là trận này mình không nuôi rồi mình cần con kia hai quá con này chắc là không nuôi ba đâu mình bán đi mình tích lại mười tiền nhá không ra được con này ba nhở à quên không ra được con này hai nhở mình cần con sena hai thôi là mình eco lại mình nghĩ là tầm này con sena hai thôi là mình eco lại lên năm mươi luôn á nhưng mà chưa ra anh em ạ chưa ra chơi trước giờ chưa biết ra sớm là gì luôn é, mõm mõm mõm mõm mõm chúa nhưng mà sao ông này không lên tám mà đánh di nhở ông này cứ phải đánh cố chấp làm gì ta kiểu mình nghĩ là lên lên tám đánh di hin hoặc là đánh đờ vần cũng được cơ bản là nãy mình thấy người ta level sáu năm mươi tiền ở ra ba chấm một rồi thành ra là chả việc gì phải rôn bảy làm gì cả cho nó khổ ra ấy. nhưng mà người ta thích chơi thì mình cũng chịu nhá cơ bản là trận này mình đã được hai sao rồi mình cũng chả sợ lắm đâu bây giờ chỉ cần cena hai thôi là mình nghĩ là vào top rồi nên là trận này mình nghĩ là không rất danh là thành công ori jihin ra nhiều nhờ vi hai con nhưng mà cảm giác không cần lắm con này sắp lên ba à từ nhá mình dồn hơi sâu nhưng mà mình muốn lên một con luôn đấy thật lên là con nào nhỉ hơi phí đấy tám lulu với cả hai sena à mình nghĩ là lên một trong hai để mình giữ trích hẳn luôn lên lulu ba cũng được mà lên con này hai cũng được nhà kia sena hai chưa chưa đúng không nhà kia vẫn đang gọi là mo một với cả sena một thực ra là mình vẫn có tỷ lệ dồn được mo rác nhỉ kiểu cái đam gần chết xong nó nó hồi còn đống máu xong rồi lulu búp xong rồi con sena bắn hồi máu rồi còn ori xoáy xong rồi thêm dây chuyền nữa từ từ nhá sẽ giống thua này đấy bài mình muốn sena sena một thành ra là hơi yếu đam tanh thì mình nhiều lắm rồi đấy nhưng mà đứng hay búp đi thua anh em ạ ê sao này mạnh đấy thua đâu này thì hơi thọt đấy nhá bài này toàn một sao mà lại win mình nhờ bịp thật từ nhá bài này chả có gì luôn á bịp chưa cơ bản là bài mình không có đam á tanh thì nói chung là đủ quá trâu rồi nhà này có cái sức dẫn hấp dẫn có tướng thành ra là hai con này tanh được đỡ và này tích được đủ quần đao à ghê nhở thua mất cái chích này hơi đau quá hơi nghèo quá cna hai thì không ra à. giáp gai à giáp gai giáp máu à quyền năng này quyền năng giáp gai với cả dây chuyền quỷ thư là khá là ok nhưng mà vẫn phải rôn mình nghĩ là thua rồi thì khỏi rôn nhá thua rồi khỏi rôn anh em ạ quyền năng này giáp gai này dây chuyền này dây chuyền con này này quỷ thư không quỷ thư thì bây giờ chưa có nào cầm nên là từ từ anh em ạ từ từ nhá vậy không Ê, trông hay nhở vậy đi quỷ thư thì nói chung là tí cho ori cũng được nhà này cv một à cv một nhưng mà lại không có khung xanh à thành ra là mình nghĩ là mình win á không có khung xanh thì đam sao chết được con mo này Bùm. hết ra chắc là mình đôn cố cna hai xong mình eco lại nhá cna hai đi cho chắc tại vì dù gì mình cũng lỡ thỏ rồi á thỏ thêm một chút cũng chả sao ui nhà này chết luôn à 4.1 chết luôn là tội đấy tội nghiệp thế nhà này cna hai này nhà mo vẫn đang một thì phải cna tự ra đấy Jihin trận này mình nhiều đấy nhưng mà cơ bản là Jihin mình chơi nhiều rồi ấy thành ra là mình không muốn xoay chứ thật ra là xoay thì vẫn thoải mái thôi đây ôi hợp lý nhá ra cả hai luôn nè hợp lý nè ok bình yên đến những lúc ấm áp nhẹ nhàng mình nói vu vơ hồn nhiên chưa buông nắng gió vẫn xe nẹ không độ rồi à không sao anh tô ơi tầm này lên hai sao anh tô nghĩ là vẫn ok rồi bây giờ chắc là em tú đợi eco tiền lại xong rồi tí nữa zone zone sau xong rồi hoặc là em tú lên cấp kẹp ori vào cũng được thật ra là có hai đánh chung thì zone ba sao nó hơi khó nhưng mà lên được một con lulu ba thì em nghĩ là thành công rồi đấy đời như một giấc mơ mãi không tan nhà này đánh lulu đánh cùng này mà em vẫn lên được lulu ba thì em nghĩ là thành công lắm rồi nhà kia mo hai rồi bốn con mo với cả bốn con ấy à nay lai trăm thế em tú à cơ bản em tú thiếu chỉ số phải lai trăm mọi người à bây giờ từ giờ là phải chăm chỉ thôi không còn ném tú gọi là lười biếng như hồi trước rồi cookie bỏ ê trứng này tí nữa ra được cái gì thì ngon nhở thần tượng hoặc là ra thuật sư thì không có đúng không ra thần tượng hoặc là ra được uh, máy móc ổng máy móc cũng được máy móc khá là ngon đời dư một xác mơ mãi không tan vì người thì mọi người ở đây ai đang xem mà chưa like thì cho mình xin nốt một like nhé mọi người ơi thank you mọi người nhiều nha gặp đồng môn nào mình nghĩ là mình win được cái bài mình chắc là khỏe hơn nhở hai bài thì cũng giống nhau đấy bài mình thì nói chung là không thật ra là bài người ta khỏe hơn tại vì sao tại vì bài người ta có cái lõi thuật sư kim cương đánh nhau á bài mình thì lấy cái kho báu từ đầu rồi nên là bây giờ yếu hơn á biết ngay mà không vào đam luôn khó chịu nhở đấm thì đấm nguyên nhà hai bốn sáu con à được một chết à ui không bắn nó được một năm nhở khó vậy khó vậy cung kiếm găng găng thì nói chung là lấy được cái bốc đồ ra à? chả làm gì mình nghĩ là lấy kiếm đi thêm đam đi cung xanh vô cực hoặc là lấy kháng hiệu ứng nhá bình yên đến những lúc ấm áp nhẹ nhàng mình nói câu ca hồn nhiên lấy kháng ngọc ứng được xem anh tu quân quá không ao ra mình luôn nè phải không vậy nốt game chưa có chơi gì không anh nốt game có chơi gì không anh à cuối tháng chạy cái bi xịt máu mà thật ra là không cũng không hẳn là xịt máu nhưng mà mình kiểu ui nhiều thế hay là xoay di hin không anh em xoay di hin không kháng ngọc ứng luôn à kháng ngọc ứng luôn thì hơi vội nhiều di hin quá nhở hay là xoay di hin thật đấy chứ hai con ari à hai con ari nhìn nó ngon ngậy cơ để mình xem tí nó đồ đạc như nào ấy nhá cứ ôm đi cơ bản là một nhà đánh chung rồi bây giờ zone ba sao cũng khó cơ chắc là mình tí đã sẽ lên cấp thôi không cần khăn đâu khăn tí nó thiếu đam lắm đợi hai năm nữa là có đồ ánh sáng rồi lắp kháng chi ở à? ok nam bom ơi anh tú đang đợi đây anh tú đang đợi đây lần này chắc là mình win đấy đúng không lần này cơ bản là mình lên được con sena hai rồi với cả con mo của mình có đồ tanh lấy con mo của mình không có đồ tanh nhá đấm đau nhở Ê, cái bài này rét thật đấy đấm thì đấm hẳn nguyên nhà anh em ạ ui, ui, cái gì đấy cái gì đấy cái gì đấy cái gì đấy cái gì đấy điên à bán một con đi tại vì cơ bản là di hin đéo ô này cũng chả hay á tiếp tế trang bị với cả cái ghép siêu công nghệ à mình nghĩ là lấy thêm đồ nhá cái ghép siêu công nghệ chả làm gì cả tại vì mình nghĩ là đồ thừa ấy thì có thể lắp cho con này cũng được lắp cho nhiều con được á hi hi là cái này đi sena này à cá chê à đồ này thì hơi cùi thật đồ này thì hơi cùi thật vách thú tượng với cả nỏ xét không thì nói chung là phụ đam được đồ hơi cùi nhá hay là cá chê cho cá chê vào không bình yên đến những lúc ấm áp nhẹ nhàng mình chắc xem mấy trận này đi ngủ thôi à ok dung trương ơi em tú giải cứu với em tú ơi à nhưng mà em tú giải cứu đích này còn chưa xong nữa cơ con cá ngon quá nhờ nhưng mà bây giờ phải lên cấp mới kẹp được à thế từ từ đi không bây giờ kẹp cá vào thì thọt tiền cơ thôi bán đi trận này chắc là không kẹp cá đâu cơ bản là cá ra tầm này cũng hơi muộn á mình còn chưa đôn được bọn này ba nữa cơ ví dụ mà nó ra tầm ba chấm ấy, thì mình kẹp ngay Ui, con mo của mình chết này à không chết được gần chết anh em ạ lại hồi đầy máu rồi rác nhở mải rác đấy. ê đấm người ta mà nhìn tội dùm luôn á thì trông ngấy thật á nhà ông này cháy à không biết là ông lên chín hay sao mà ông để nhiều tiền đấy ê từ từ nhá sáu mo với cả sáu senna hero ở đây luôn cũng được đấy nhá từ từ này cung xanh ánh sáng à cung xanh mình có rồi anh em ơi cốc thì chắc chắn là để lại rồi cho con lulu hoặc là seraphine mình nghĩ là cho seraphine đi búp sena cũng ok gần na này bỏ này nhưng mà cứ ôm lại đã thần tượng vệ sĩ học giả học giả à? học giả con nào không không có con nào đúng không thần tượng thì tí nữa nói chung là lên cấp thì kẹp được galio à lấy thần tượng đi nhiều khi có galio thì mình chơi luôn ui từ từ nhá hợp lý đấy nhở hợp lý vậy thần tượng nữa à cái gì phế đấy có mỗi cái này liên quan thôi ấy hả thôi mình đập cái đập cái đập cái từ từ này xài được cái này đã này bây giờ đập đồ gì đây cùng lắm mà để lại kháng đập cái cung xanh đã một cái cốc đi hai cốc đi gậy này đập kiếm súng à kiếm súng ngon kiếm này vô cực dây chuyền ngon đấy hợp lý ba ký bỏ à? thôi coi như là bỏ một cái nhá mình nghĩ là vậy cũng ok không không không tệ lắm đâu cũng được không tệ lắm vậy chắc là mình zone ba sao ở đây anh em nhở cảm giác zone rùa dù được galio thì mình lên cấp sau nhá còn không mình zone ba sao đi ra được hai dây chuyền thì ngon quá với cả ra được cái kiếm ngon quá chẳng qua là mình mất một cái sách ấn thôi coi như là cái sách ấn đấy ở trong uh, mình không nhặt được ở đao quái đi đập cung thường mà mình nghĩ là không cần đâu xem ông tú cuốn quá nãy giờ chưa chạy được deadline mà giờ đã thấy buồn ngủ rồi à. phải không vậy anh tô phải không vậy anh tố định anh tô định nhọt à nhà này lên cấp đây cho em tú run ba sao đây nhở một nhà lên cấp một nhà run ba sao là đẹp ấy hợp lý hợp lý hay vậy thì mình run ở đây luôn nhá mình khỏi phải lên cấp anh em ạ đây xì à hai con vách à mình nghĩ là không cần vách ba đâu nuôi nhiều quá nó bị tốn anh em ạ từ từ nhá luôn được hai con dây si ở đây chả để làm gì con này à thật ra là bây giờ mình có thể bỏ con seraphim tí nữa mình kẹp lại cũng ok cũng ổn tầm này mình nghĩ là cứ đẹp ấy đi khi nào có galio thì mình kiếm lại sau nhá thật ra là mình bỏ cái này cũng được nhưng mà con seraphim thì mình nghĩ cũng chả cần thiết đâu mình còn chưa lốc nữa cơ nhưng mà mình nghĩ là mình win được nhà này nhà này di hit một anh em ạ bùm ui chết luôn à từ từ nhá căng vậy căng vậy căng vậy chết luôn thì mình hết đam rồi còn mỗi tanh tanh à còn lu z nhở nhà này con derry chắc là mình thua rồi tí con derry urf là mình thua á cơ bản là bài mình hết đam rồi anh em ạ nhà này không có dây chuyền luôn à vậy thua nhá trông đánh nhau mệt nhở à cái bài sena này sợ di lắm đập ra cả dây chuyền dễ vậy à có dễ đâu không hề dễ không hề dễ một chút nào seraphim bắt lại morgana blitz hai chả làm gì dùng cái cuối không ra gì hmm. từ từ rồi ôn in sau nhá từ từ nhá hay là xếp cao lên một chút đâu không mỹ là không cần đâu nó còn Mazaha vậy nhà này chắc là mình win được cơ bản là bài mình cao tơ đột biến lắm mình sẽ tôn ba sao ở đây luôn nhá khi nào rù rù ra con galio thì mình lên cấp đấy vậy thôi bài này bị zihin với reddy cao tơ chặt rồi anh ạ nó bắn hết đằng sau ừ nói chung là sợ con zihin á con zihin cơ bản nó bắn xuyên được con reddy thì nói chung là mình nghĩ là tùy con reddy cơ bản là là con phụ đam ấy thật ra là reddy hai chắc chắn là được nhưng mà reddy một thì bình thường sợ con zihin hơn con zihin nó hơi kinh em tú cần này em tú cần cái này em tú cần cái này hay hay hay hợp lý hợp lý lấy số gì đúng ngon nhở anh gió lời hai con này vào thần tượng cho con lulu cầm ở trong đần ấy con lulu tí nó có đồ tay này ngon nhở hay là ori hai ori hai cầm không cv hai con bịp nhở Tức là mình dôn cố một tí đi anh em ạ. Cơ bản là mình nhiều đôi á. Phần na không cần. Seraphine 2. Đây. Mỗi con bảy con rồi thật ra là tí nữa mình có thể bỏ con ờ, bỏ con ờ, vega à quên bỏ con ờ, gì nhở bỏ con gì ta vách ở bỏ vách đi kẹp một con máy móc vào cũng được bắn nó nhanh nhá ui ghê đấy nhà này mạnh đấy đáp chết con mo của mình là nhà này cũng là một cái kỳ tích ấy nhá mạnh lắm luôn á không đùa đâu ừ, đỡ và nó cũng xanh đấy anh em ạ thua thua vậy em tú hay à em tú hay đâu em anh tú stream đi để em đi ngủ chứ buồn ngủ mà xem cuốn quá không thắt được à phải không vậy phải không vậy dôn cố nốt đi anh em ạ đỡ vần ra hai con nãy giờ hình như là mình để ý là toàn ra cặp đấy kiểu ra một cặp sivir một cặp đỡ vần very à dôn đây ảo nhờ gần na gần na trận này cũng nhiều cơ mo này mỗi con tám con rồi cần đấy cần đấy cần đấy cần đấy cần đấy hợp lý vậy để nhìn em bước đi nơi đó anh như em nhiều tí nữa mình xếp mo lên cao một tí nhá cảm giác xếp mò ở dưới ấy, ăn ăn đam ghê quá Ui, món mo rác chưa xong <laughs> nó gần chết rồi kìa tí nữa mình lên được mo ba thì chắc là mình vô địch thật đấy chứ Ui, con di hin cầm diệt bắn một phát cút luôn nhưng mà bên kia cũng hết đam rồi nhá nhưng mà hết đam mà còn con vi rồi à, anh em ạ bài mình cũng hết đam cơ thành ra chắc là mình nghĩ là mình thua ấy người ta có giáp lửa cố lên giáp lửa và quỷ thư đánh nhau đi ui <laughs> bịp chưa mình có hai cốc chắc là mình win mà ui chồng đánh nhau mệt luôn đấy chứ hết game này có chơi thêm game nữa không vtt à hết game này có chơi thêm game nữa không à mình chưa biết đó mọi người ạ để xem nhá nói chung là không mệt thì mình chơi tiếp cũng được quan trọng là mọi người muốn đi ngủ thì mình đi ngủ thôi chứ bây giờ mọi người mà đi ngủ thì mình cũng like cho ai xem đâu đúng không <laughs> thành ra là tùy tùy mọi người mọi người ạ tùy anh em ơi nhà này thì nói chung là không nuôi ba nữa đúng không nhà này có diệt à ui ra cái diệt này đúng kiểu giết mình rồi mình thì toàn ba sao mà ông ta diệt anh em ạ chị ơi chịu nhá ngoài mình ba sao mà ông ra diệt thì em cũng chịu đôn nốt con mo ba đi không phải lên cấp thì lên anh em ạ di hin đi di hin con di liền hay là di liền đi không một tí nữa mình kẹp con nhà phát minh rồi có lên được ba sao vậy má đây rồi ok cho con uh... ôi sena à sena à? mình đang thiếu đồ mà mình không để ý luôn á mình nghĩ là lúc con seraphim đi đỡ bị quỷ thư anh em ạ seraphim mình hai rồi đúng không thành ra là bỏ đi này bây giờ lên cấp thì mình có thể bỏ con máy móc ra để kẹp ba băng đảng thật ra là mình nghĩ là không cần băng đảng ở đâu mình nghĩ là không cần con ari không có đủ cũng thế à. tí nữa mình lên cấp mình kẹp một con gì gọi là lấy đam đi thêm đam đi chẳng hạn như là con dây si và trừ giáp cũng được mình nghĩ là mình lên ba sao thì mình ăn hàng này chặt rồi nãy cơ bản là hai sao thì hơi yếu Ờ, ok nhìn nó khác bọt nhở lên ba sao nó khác bọt nhở hai trăm view kìa ngủ cái gì à được anh tô từ từ để em tú xíu em tú lên cấp cho con gì vào được không di hin và phụ đam mà phụ đêm mà di hin phụ đêm mà di hin vậy thật ra là rút được một con năm tiền thì chắc chắn là ngon hơn kiểu victor hay là con zinix à, hoặc là con gì gì đó ok nhà này à, mình nghĩ là lốc đỡ vần thôi là xong rồi chả có gì cả đơn giản easy tiếp qua đây à à để lại bên đây à ông này tinh vi phết nhở à <laughs> đánh lừa hay lừa hay á tiếp đi em ơi à ok anh lê huy tí mời vừa đánh cùng đi em tú à cơ bản là nick này đang chín một mình muốn cày lên luôn á nhưng mà nãy mình mo hai với cả con sena hai thành ra là mình thua nguyên nhà đúng không tầm này mình lên ba rồi thì <tsk> mạnh quá chắc là trận này mình top một rồi hay là cố gắng đánh thêm trận nữa top một rồi đi ngủ là đẹp ấy nhở kiểu cày xong một nick cho một bạn luôn hợp lý chưa ta ra ta ra ta ra ta ra ta ta ta ta ta ta ta ra ta ta ta nhà này ra đi hai à bờ blitz vào kéo thì cũng chả làm gì cho hai con này cc đi bây giờ mình không bỏ hình tượng được cơ bản là mình nắm hình tượng lận lốc con ấy đi seraphine đi lốc seraphine ui ông này để con jerry ở kia không ham mua hình tượng à từ từ nhá mình đang tính kẹp blitz để kéo ông này á <laughs> à liều mạng mới nhờ để con blitz vào đây nhá hù hù ông cái ui từ từ nhá ra đi hai kinh đấy có cái diệt bắn đau quá anh em ạ ui chết luôn à hỏng rồi hỏng rồi hỏng rồi hỏng rồi từ từ nhá bài mình chưa ăn được ngày hôm này đâu gary hai vào khắc bọt thế kiếm daisy thay zihin là ok nhá được được được em tú kiếm ngay em tú kiếm ngay nhưng mà con gary hai kinh đây xì à hay là lấy thêm mấy dây chuyền dây chuyền thì thêm con này hai luôn này cũng khá là ok hay lấy vệ sĩ hoặc lấy thêm cái dây chuyền đi này ra đồ gì cũng được để em bước đi nơi đó anh như em nhiều về bên anh gió lại đôi thoáng Brum. cái xa vào chết rồi mình tưởng là cái lốc để ngoài chứ ai da mình nghĩ là cái lốc để ngoài cơ ai ngờ là cái lốc để trong đây thế thế chắc tí mình lốc con bram lên cũng được đấy nhưng mà mình cứ tưởng là cái lốc để ngoài cơ không để ý lắm anh em ạ ui nhà bên kia con ori gánh đấy ui con sena của mình cảm giác bị bắn đau nhờ không chịu nổi luôn nào nhà này căng đấy căng đấy ui con sena bị cc đến chết kìa bịp nhờ ê nhà này có ra đi ghê ấy, anh em ạ khó đấy Seri bán mãi Seri 27.000 đam Chat ông kia một chút diễn viên đi à Em Tú kẹp hay nhé Diễn viên đi à Thôi cần mọi người ạ Không cần mọi người ơi Em Tú non em Tú đánh như này thôi Hay để như vậy không Cho nó đỡ bắn vào con kia nhở Cho con này ở bên góc đi Hai con nào châu châu ấy Để hai bên góc đi Mình nghĩ là đỡ bị chết anh em ạ với kẻ đỡ bị xoáy không hay là xếp như vậy cho đỡ bị xoáy nhỉ anh em nhỉ the way to say with now a b c d e M g go man the we thử xem nhá mình để như vậy thì con ori xoáy vào bên trái ấy, thì ok hơn mình đang tính lắp con bờ ram ấy mà không kịp anh em ạ cái kiểu cái rau rồng ấy cho ông ấy diệt ấy đúng giết mình luôn ấy thật Ui, con lulu cầm hai dây chuyền mà vẫn bắn chết kìa bắn chết như không ấy bắn cái kiểu không có gì luôn á ông này ghê quá con đi hai cao tơ quá là cái diệt mạnh quá một rao nữa lốc kéo hai double blitz đi à anh nghĩ là hai con ori cc cũng được cơ bản là lốc kéo bây giờ mình nói ông cũng để ý rồi cũng có còn không thì tí nữa anh lóc con bram lên cũng được lốc bram hoặc là lóc con uh, ờ, jerry thôi vậy đi một chút như vậy đi cho lulu hưởng cốc nhá con lulu hưởng cốc búp nó nhiều anh em ạ thú tượng à thú tượng ngon á nhưng mà bây giờ không cho con nào được anh em ạ